Ở đây chúng ta học ờ, ờ, kinh số 4, kinh số 4 của phẩm tài sản. Ở đây Đức Phật dạy có 7 cái sức mạnh. Kinh này thì không có duyên sự nha, kinh này không có duyên sự. Kinh này không có duyên sự. Kinh này chỉ có uh, nội dung trực tiếp chứ không có duyên sự. Bảy sức mạnh đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ, sở dĩ mà tôi chúng tôi đọc theo cái cái trật tự mới để cho bà con dễ nhớ nha chứ còn cái trật tự ở trong uh, chánh kinh thì phải như vậy nhưng mà để cho bà con dễ nhớ thì chúng ta cứ lấy uh, năng lực uh, trong tuệ quán đó, cộng với tàm quý nữa là, là 7 nha thì sở dĩ mà à, 7 cái này được gọi là bảy cái sức mạnh đó tôi nhớ tôi đã giảng rất là nhiều lần rất là nhiều lần bà con uh, ngay bây giờ nếu mà trước mặt có một cái uh, tablet hay là smartphone hay là laptop hay là ipad nha có một cái mà con vào ngay cái bài ngay trong uh, uh, trong bộ kinh nha trong bộ trong bộ kinh cái bài kinh gọi là kinh ước nguyện bài kinh ước nguyện dò dò trong một lục của trong bộ kinh có bài kinh ước nguyện thì trong bài kinh đó đức phật dạy thế này cho dầu một tỷ kheo mà có cái lòng mong cầu ừ. Ừ. cứu cánh giải thoát ừ. chứng đắc cả cái thánh trí giác ngộ chấm dứt phiền não hay một tỷ kheo hay một tỷ kheo là thích thú được trong cái việc mà được người ta gọi là lễ bái cúng dường các bạn nghe kịp không đó là một tỷ kheo mà giàu có một cái lý tưởng cao đẹp Ừ, là cứu cánh phạm hạnh giải thoát hay là có một cái ước muốn tầm đường bé mọn như là muốn được danh được lợi thì cái con đường mà tốt nhất chính là ừ, tu học ừ, là hành trì Phật pháp một cách ngon lành thì đó là con đường mà Đức Phật này gọi là đẹp nhất thì dĩ nhiên ở đây nếu mà các vị nghe mà nghe kiểu như em bé mà nghe nghe, nghe, nghe kinh á thì các vị nghe thấy rất là kỳ Ừ, tại sao mà đức thế tôn ngày cờ nhắc đến cái chuyện là nếu tùy theo đam mê danh lợi đó à, giống như ngày cho phép cái khích lệ không phải nhưng mà đó là một cách nói có nghĩa là người nói giàu mình có một cái ước mơ tầm thường cách mấy đi nữa thì cái con đường tốt nhất ừ, để ờ, thành tựu được cái ước mơ ấy thì con đường tốt nhất vẫn là ừ, tu học ngon lành tu học, học ngon lành chứ còn ngoài cái con đường tu học hành trì ra thì không có một con đường nào hay hơn ừ, cho dầu đó một vị tỳ kheo không cầu đạo giải thoát uhm, nhớ cái này, cái này rất là quan trọng ờ, cái câu nói này đây là một cái câu nói mẹo có nghĩa là các vị nhớ cái chuyện ngày năng đà mẹ em họ của thái tử tất đạt đó khi mà ờ, tu chỉ chuyện dài lắm chỉ kể vắn tắt thôi vì cái lòng mà cầu được ừ, sống gần các thiên nữ cho nên đã nỗ lực tu hành và khi mà nỗ lực tu hành như vậy đó thì chúng ta quay lại một bài kinh khác cũng trong trung bộ được phật ngày dạy thế này một cái hộp lúa nếu mà mình cầm đúng chiều của nó không mình chọt vô một cái vật gì đó, đó thì lúc bây giờ các lúa đó nó trở thành ra là một cái mũi nhọn rất là đặc lực ừ, rất là đặc lực làm rất là được việc ừ. còn nếu mà cái hộp lúa đó mà mình cầm sai chiều đó thì không làm ăn cái gì hết ngài không nói đến một cái lợi khí gây gớm như là gươm dao dao búa mà ngài chỉ lấy một cái vật nhỏ xíu đó là hộp lúa thôi nha có nghĩa cái hộp lúa nếu mình cầm đúng cách ờ, làm việc đúng chiều với nó thì nó sẽ có kết quả thì chuyện tu hành tôi có thể dạy rằng một người mà gọi là bỏ công ra mà nhóm lửa nhóm lửa nhiên lửa bằng một cái phương pháp là phản khoa học ừ, thì cũng không có cách nào không có cách nào mà nhen được ngọn lửa một cái người mà cầm cái hộp lúa mà cầm sai hướng sai cách thì cái cũng không làm ăn được gì với cái hộp lúa đó hết nha ừ. nhưng mà nếu một người làm đúng một người làm ờ, làm việc mà đúng phương pháp cái hộp lúa mình phải cách cầm không thì giàu muốn giàu không giàu muốn giàu không thì lúc bây giờ hạt lúa nó mới phát huy được tác dụng của nó một cách tối đa này cái thứ hai nếu mà chúng ta nhen lửa mà chúng ta nhen lửa mà sai cách đó, thì dầu chúng ta có thiết tha ừ, cỡ nào đi nữa thì nó cũng cách thì nó chạy mà nếu mà chúng ta nhen lửa một cách hờ hững ừ, không có màng gì tới kết quả hết đó. nhưng mà có một điều đó chúng ta làm đúng cách thì tự nhiên lửa nó lên nha chuyện tu hành cũng vậy khi mà chúng ta tận dụng chúng ta quy động ừ, chúng ta phát huy ừ, đúng mức các cái nguồn đạo lực ừ, thì cái kết quả tu hành nó không phải là chuyện khó Đấy. mà các nguồn đạo lực ấy là cái gì thưa bà con đó chính là bảy cái sức mạnh mà mình mình mình sắp nghe này tôi đánh một cái vòng nó xa thiết là xa để cho các vị thấy có nghĩa là giàu muốn giàu không nhưng mà khi ta làm đúng phương pháp thì chắc chắn được được, ờ, được có được cái lợi là lợi ích nha các vị thấy trước khi mà cái nền khoa học hiện đại nó phát triển thì có cái thời kỳ nào trên hành tinh này mà không có gió có cái thời kỳ nào trên hành tinh này mà lại không có nước có cái thời kỳ nào mà trên hành tinh này lại không có nắng à, nắng nước và gió thời kỳ nào không có hết nghe nhưng mà phải đợi đến một cái khả năng gọi là một cái trình độ khoa học ừ, đủ dùng thì người ta mới có thể gọi là tận dụng được các cái nguồn năng lượng ấy trong thiên nhiên mà xưa giờ ừ, tổ tiên loài người không biết dùng đến đó là sức mạnh của nước sức mạnh của gió và sứ mệnh của năng lượng mặt trời nha ừ ở đây cũng vậy trong vô số kiếp luân hồi Ừ. tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần trong vô số kiếp luân hồi nha thì đó là cái gọi là cấu tạo nên vũ trụ này cái thành phần chính cái yếu tố chính để cấu tạo nên vũ trụ ấy chính là chúng sinh nhớ nha chính là chúng sinh tôi cầu nguyện hồng ân tam bảo quay lực chư thiên long thần hộ pháp phù hộ ừ, cho cái room này có mấy cái người lâm tai lẹ chân mau mắt mau gọi là mau tai tai thích mắt tỏ hả à? để mà kịp thời ghi chép những cái này ghi chép ghi chép mấy cái điều tôi giảng chứ ngồi rồi, rồi, rồi, rồi, rồi khi mà bà con ghi chép đàng hoàng thì bà con cứ thỉnh thoảng post đều đều đều thì đại chúng những cái người mà lò mò lễ mễ đó à, thỉnh thoảng khi mà họ nghe tôi nhắc cái họ cứ liếc lên cái post của quý vị họ mới nhớ nha những cái nào quý vị thấy cần quý vị post lên cái mà quý vị đã lại lấy nó nha cái đó là công đức vô lượng công đức tương đương với cái người là giảng kinh công đức tương đương với cái người in kinh công đức tương đương với cái người nghe kinh nha tương đương hết nghĩa ừ, là làm việc có trí tuệ có cái thiện chí thì bây giờ tôi nói nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói đó là nói tôi nói thật tôi nhắc trong kinh thôi đó là cái thành tố căn bản để cấu tạo lên vũ trụ chính là chúng sinh và cái thành tố cấu tạo nên chúng sinh nó gồm cái hai phần đó là danh và sắc sắc pháp ở đây nó gồm có bốn đại đất nước lửa gió cộng với 24 cái thành tố ừ, vật chất đi ra từ từ bốn đại đó nói về sắc nói về vật chất còn nói về tinh thần ấy một nửa chúng sinh là tinh thần Đấy. tinh thần thì nó có hai cái cấu tạo nó có hai cái công thức ừ, cấu tạo như sau một là tâm thức chỉ là cái biết thôi không thiện không ác chỉ là cái biết không thiện không ác nha chỉ là một một một tâm thức không thiện không ác chỉ là cái biết số 1 cộng với 13 cái tâm sở trung tính đến đây thì cũng chưa thiện chưa ác chưa phàm chưa thánh gì hết nha nhưng mà khi mà một tức là cái biết đó cái biết đơn đơn thuần nó cộng với 13 tâm sở trung tính để làm nên một cái mình tạm gọi là một cái tâm thức một cái biết chưa thiện ác gì hết như vậy thì phải cộng tiếp nha 1 cộng 13 rồi cộng tiếp cái gì nữa 1 cộng 13 cộng 14 14 đây tức là 14 cái 14 cái yếu 14 cái yếu tố ừ, tâm lý tiêu cực à, thì như vậy thì 1 cộng 13 cộng 14 nó thành ra là tâm bất thiện này tức là một nó chỉ là cái biết chưa thiện ác gì hết cộng với 13 cũng chưa thiện ác gì hết nhưng mà khi nó cộng tiếp cái 14 cái yếu tố tâm lý tiêu cực gồm có tham sân si ái mạng kiến nghi vô tạp vô quý lạp lạp lạp lạp ích kỷ nhỏ mọn con tính tị hiệp thì cộng tổng cộng là như vậy thì một cộng 13 cộng 14 này thì nó thành ra là ta mất tiền đó là công thức một để tạo nên cái đời sống tâm lý của chúng sinh công thức hai là một cộng 13 cộng 25 cái 25 này chính là những cái thành tố tâm lý tích cực gồm có à, tinh tấn niệm định tuệ từ bi hỷ xã bao dung thương yêu độ lượng cảm thông lạp lạp lạp la liêm sĩ là quý gì đó nha thì tổng cộng là nó là 25 cái khía cạnh tâm lý tiêu ờ, tâm lý tích cực này thì như vậy cái gọi là thành tố cấu tạo nên vũ trụ nó gồm có cái chính đó là chúng sinh chúng sinh đó là yếu tố ừ, căn bản là tạo nên vũ trụ ừ. mà nói tới chúng sinh ấy, thì nó gồm có danh và sắc cái, cái sắc tức là vật chất danh tức là tinh thần danh thì từ cái sắc tôi đã nói rồi có nghĩa là bốn đại cộng với 24 cái cái cái, cái, cái thành tố vật chất đi ra từ từ chúng còn danh pháp ở đây trên đời sống tinh thần nó gồm có hai công thức một là ờ, công thức tạo nên tâm lành và công thức tạo nên tâm tâm xấu công thức còn còn tạo nên tâm lành đó là một cộng 13 cộng 25 công thức tạo nên tâm xấu đó là 1 cộng 13 cộng 10 14 này, thì cái vật chất thì thôi để quan bên đi vật chất thì nó là vô tri vô giác này thì do cái hạnh nghiệp thì ngát của mình mà có những kiếp mình sinh ra trong một cái thế giới có vật chất và có một lúc thì chúng ta sinh ra trong thế giới không có vật chất này thậm chí có những vì cái hạnh nghiệp mà chúng ta có khi sinh ra trong một cái thế giới không có tâm thức nha nhưng mà phải còn là một trong trong hai danh và sắc nha Dạ, có lúc thì chúng ta sanh vào cái cảnh giới không có tâm thức giống như con búp bê vậy đó. nhưng mà thời gian đó thời gian búp bê đó chỉ tối đa là 500 đại kiếp tức là kiếp trái đất ấy. rồi có kiếp thì chúng ta có có khi chúng ta tu tập thiền định vô sắc đấy chúng ta sanh về cái cõi vô sắc cao nhất đó là cõi phi tưởng phi phi tưởng thì trên đó, đó chúng ta không có cái hình danh sắc tướng vật chất mà chúng ta chỉ có tâm thức thôi thì cái tuổi thọ của cõi vô sắc lâu nhất nên là 84 ngàn cái, cái, cái trái đất này tức là một trái đất này nó nhiều tỷ năm đúng không à, nhiều tỷ năm mà ở trong tiếng Sanskrit họ gọi một cái trái đất họ gọi là Mahakalpa hoặc là có một cái chữ nữa kêu là Brahmadiva gọi là Brahmadina có nghĩa là một ngày của Phạm Thiên uh ừ -huh. một ngày của Phạm Thiên Đấy thì giàu sao đi nữa đó hễ là còn có mặt trong cái dòng sinh tử này đó thì chúng ta phải quẩn quanh trong cá cội như vậy các vị còn nghe rõ không alo các vị còn nghe rõ không dạ rồi thì như vậy tôi nhắc lại lần nữa do chính chính do cái gọi là, là thiện ác trong tâm thức của mỗi người tôi mới nói đó, trong chúng sinh nào phải phàm phu thì phải có đủ thiện và ác thì quý vị thấy rồi cái thiện cái thiện nó luôn luôn thiện thì nó luôn luôn trong tâm thức của chúng sinh nó ít hơn cái ác ít đây là sao có nghĩa là mình gọi là không có cái khuynh hướng tâm lý đa phần của chúng sinh đa phần thì trong ta không không, không có thích thiện đặc biệt chỗ này người không tu hành thích hưởng quả lành nhưng mà không thích gieo nhân lành Này, còn cái người tu hành ngon lành đấy thì thích gieo nhân lành nhưng mà không có lụy ở trong cái quả lành quả lành là gì ta là đẹp trai con nhà giàu học giỏi có được tiếng tâm quyền lực tình cảm ờ, lặp lặp lặp ra thì đó gọi là quả lành Này, còn cái nhân lành là cái gì là là, là, là bố thí là trì giới là phục vụ là trí tuệ đó là thiền định vân vân thì cái người mà không học đạo thì họ khoái cái quả làm nhưng họ không, muốn thích cái nhân làm đi nhân làm tạo đối với người xấu tạo nhân làm không có vui hưởng quả làm nó mới sướng nha chứ tạo nó có vui ai cũng thích hai trái nhưng mà đâu có ai chịu xuyên canh tác bao giờ này nhưng mà đối với người người hiền trí rất là ngược lại họ chỉ được vui khi họ sống lành sống thiện thôi này nhưng mà khi cái quả lành quả thiện nó trổ đến thì họ lại không có lấy đó làm cái cái cái cái niềm vui làm cái sự hứng thú thí dụ như họ coi tiền như rác họ coi cái điều kiện tiện nghi chẳng là gì hết họ chỉ cầu được một cái chỗ vắng một chỗ yên một chỗ sạch để họ ngồi hết và ra hết vào thở ra trong cái sự tỉnh thức họ sung sướng lắm rồi tới giờ đói họ kiếm cái gì đó họ nhai nhẹ nhẹ nuốt ực là xong khát nước thì uống bệnh vạn cần thiết lắm để làm viên hay viên chơi cho vui nha rồi thôi chứ còn đối với người mà tu hành mà hiểu đạo đó, thì cái chuyện mà tiện nghi sung sướng đó, nó chỉ là mất thời gian là và cái họa thì nó hiểu họa nhiều hơn là cái phúc này à, ờ, thích là người có tu hành thích gieo nhân lành nhưng mà không có, có đam mê nó có quả lành còn cái người mà không có tu hành không có học đạo đó thì thích hưởng quả lành nhưng mà lười tạo cái nhân lành mẹ lười tạo nhân lành có nghĩa là đương nhiên tất nhiên mặc nhiên cố nhiên mẹ lười tạo nhân lành là siêng tạo nhân xấu chứ không ai mà trong đời sống này mà không có lầm không có ác không có phải chọn một trong hai khi mà lười làm lầm đó thì dứt khoát người này, này, này là rất là xiên làm làm làm làm làm là bậy mà cái người mà lười làm bậy thì đương nhiên là nó phải xiên làm lầm làm thiện cái đó là cái luật đừng có nói với tôi là giờ tôi muốn nằm yên tôi muốn làm gì hết ông nói say bét rồi tôi đâu tôi không có đâm cha chém chú câu cá săn bắn mà tôi cũng không thích đi chùa tụng kinh ngồi thiền bố thí trì giới như ông nói sai rồi trong đời nó có cái hạn nhưng mà không thích làm thiện không thích làm ác cái nào cũng lười hết dạ tôi xin thưa cái hạn đó, đó nếu mà có đó, cỡ mình chưa có đủ tư cách để mình nhắc tới tên người ta chứ đừng có nói mà mình nói mình giống người ta đó là cái vị a la hán họ không có còn thiền ác nhưng nhiều người nghe như vậy cái tưởng lầm tưởng ngài là lười không phải ngài không còn đủ cái điều kiện vô minh để mà đầu tư thiện ác chứ không phải là người ngày sống thiếu lửa thiếu năng lượng nhớ nha cái này quan trọng lắm nha có ngài sống rất là nhiều lửa rất là nhiều năng lượng nhưng lửa và năng lượng ấy đó là những cái gọi là cái hàm lành trong đời sống thường nhật ngài tinh tấn thiền định chỉ vì không còn có cách sống nào cả khi nhìn về chúng sinh ngài luôn luôn có cái lòng yêu thương bi mẫn bởi vì sao vì ngài không còn có cái, cái cách nào để nghĩ về chúng sanh ngoài ra cái tâm từ bi và cảm thông tha thứ hết cách rồi vì a la hán sống thiện chỉ vì hết cách nên phải sống thiện chứ ác làm sao sống cái ngài chỉ còn cái nước sống thiện mà chính vì hết cách mới sống thiện trên cái thiện của các ngài không có là cái thiện đầu tư như mình mình là cho ra miếng cơm là cái cầu kiếp sau là làm chủ cái vựa lúa nha cũng cái này chú là kiếp sau là chủ cái đồn điền Đấy cái, cái giống làm vua của mình nó như vậy còn bậc thánh thì các ngày có gọi là đắc thiền là thần tông có đi bằng pháp các ngày có giúp ai đi nữa thì các ngày chớ hề cầu một mãi mai như quả báo ừ, vui, vui sướng cho đời sau kiếp khác nhớ nha bởi vì cái ngày không còn đủ cái điều kiện tâm lý và tôi nói cái này cái việc sốc dữ dội sốc dữ dội nha cái người mà không hiểu được bốn đế không hiểu được mọi thứ ở đời là khổ không hiểu được rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ phải chán khổ mới thoát khổ được cái người nào mà chưa hiểu được cái đó, thì người đó lúc thì sống thiện lúc thì sống ác cái ác thì khỏi nói rồi còn cái thiện của họ là cái thiện do do vô minh tác động gián tiếp indirectly nha riêng một cái người mà họ đã hiểu thấu đáo bốn đế hiểu rõ mọi thứ là khổ sống ở đâu cũng là sống trong khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ khi họ hiểu được vậy rồi thì họ không còn đủ cái điều kiện tâm lý để mà họ đầu tư thiện ác nữa vì sao vì hãy còn sống ác là còn bị đọa cõi khổ mà còn sống thiện là còn sanh về cái cõi cõi vui mà cõi vui nào nó cũng vô thường hết nó mãn thọ rồi nó rớt trở xuống cõi khổ như cũ này chính vì hiểu được chỗ đó cho nên các ngài cái người mà hiểu được bốn đế họ không có đủ cái điều kiện tâm lý họ không còn đủ cái động cơ tâm lý để mà họ gọi là chìm sâu trong cả e và cải thiện nữa mà mắc cái chính gì mà khi tôi giảng về bảy cái sức mạnh tâm lý này mà tôi lại đi một cái vòng nó quá xa như vậy như có một cái kẻ mà đạo văn thư đã gọi tôi gọi những thời pháp như thế này là anh đi xa quá nha ok vì họ không nghe hiểu họ cứ muốn là lay quay lay quay theo cái cách thì của họ ừ. thì như thế này này thì ờ, là bảy cái cái cái nguồn mà sức mạnh mà đức phật ừ, ngày giảng trong cái kinh này đó là tính tấn niệm định tuệ nè tạp quý chín bảy cái nguồn sức mạnh này nè nó chính là cái nguồn sức mạnh để một người mà trong cái lúc còn sanh tử đó không họ có đủ cái động cơ để họ làm các hạnh lành đó là cái, cái lý do thứ nhất bảy cái này được gọi là bảy sức mạnh bảy cái nguồn năng lượng tôi thích gọi là bảy nguồn năng lượng thôi nha Ừ, bảy cái này đó là bảy nguồn năng lượng để cho người ta sống thiện và tu tánh ác trong lúc mà còn sanh tử và nhờ cái hành thiện lãnh ác ấy mà người ta lìa xa được khỏi khổ và có mặt ở cái, cái cảnh lầm này đó là bảy nguồn năng lượng cấp 1 bảy nguồn năng lượng nữa cấp 2 là gì ta là nó trở thành ra là ba la mật trở thành ra là 37 bồ đề phần nha tôi nói không biết là bao nhiêu lần cái cấu tố ừ, cái thành tố cái điều kiện ừ, để làm nên các cái tội ác ở đời này nó chỉ gồm có 14 cái tâm sở bất thiện đấy và cái điều kiện cái bản chất cái động cơ cho tất cả các điều lành bản chất động cơ điều kiện cho các điều lành từ ba la mật ờ, ba la mật cùng những hành lành của một người cầu đạo giải thoát đã cho đến cái hành trình tu chứng của, một cái vị và thấp tất thể đều không có nằm ngoài ra 25 tâm sở tình hảo nhớ nha dầu đó là 37 bộ địa phận hay là thập thiện thập độ bất cứ cái gì hễ mà việc làm việc thiện là công đức thể đều không có nằm ngoài 25 cái tâm sở đó hết này mà 225 tâm sở ấy nếu mà nó gọn lại thì ở đây gồm còn có bảy bảy nguồn năng lượng này nhớ nha bảy nguồn năng lượng đó là tính tấn niệm định tuệ tàm và quý tôi đã định nghĩa không biết là bao nhiêu lần mà vì lâu quá lâu quá tôi không có vào lớp thì ở đây là vì cái lòng đại bi đại bác tôi nhắc lại tí ti thì ờ, để mà làm được cái gạch nối với ngày xưa vậy thôi nè à, biết đâu rung rung này có những người lơ mơ mới vô lần đầu thì cũng phải cho một tí ti uh, khái niệm nha tính là gì tính là cái niềm tin đúng đắn trở thành chữ đúng đắn niềm tin đúng đắn vào cái thiện ở trong kinh nó phải có một cái định nghĩa mà cái người không học giáo lý không có được thầy bạn giúp đỡ đó thì họ đọc cái định nghĩa đó của đức phật đó họ một loại họ ngạc nhiên hai loại không hiểu để mà định nghĩa cái, cái tính ở đây là gì tính ở đây đó là tin vào cái thiện mà thông qua cái niềm tin nơi Đức Phật ở trong kinh giải thích như vậy niềm tin nơi Đức Phật được gọi là tính tại sao kỳ vậy ta lấy ngày, ừ, ngày, ngày có một bài kinh Kalama thì ngài nói là, ngày hãy nghi ngờ mọi thứ ừ. Ừ, trước khi tìm ra một cái, cái sự xác minh minh chứng rồi bây giờ ở đây ngài định nghĩa niềm tin đúng đắn chính là niềm tin vào ngài là sao ta dạ thưa muốn hiểu được tại sao mà mình cái cái niềm tin vào Phật được xem là cái đặc trưng của cái chánh tính là sao vì sao vậy là bởi vì anh không học giáo lý anh không hề hiểu được rằng vì đâu một người vô danh mà trở thành Phật và được gọi là Phật là người ta thấy cái gì người ta đắc cái gì trước khi ta trở thành của vị Phật ấy, người ta đã làm bao nhiêu cái hạnh lành người ta đã sống ra làm sao để người ta mới thành Phật và khi thành Phật người ta thấy cái gì người ta mới gọi là thành Phật chứ này các tỳ kheo cho đến bao giờ mà như lai chưa thấy được khổ tập diệt đạo bốn thánh đế này thì khi ấy như lai cũng chưa có thể tự nhận ừ, cái địa vị ngư vương ừ, đứng đầu ừ, muôn cõi là cái người vừa là duy nhất ờ, chuyển vận bánh xe pháp luân mà tất cả ờ, bác chúng thiên long bát bộ long thần hộ pháp cả các loài xa đỏ nhân thiên đều không có khả năng làm được ừ, đó là khổ tập diệt đạo cho đến bao giờ mà như lai là tự mình chứng ngộ được bốn thánh đế ấy không có thầy chỉ dạy này. thì kể từ ấy đến đây ta mới có thể tự nhận ừ, cái địa vị ngư vương con bò chúa sư tử chúa giữa loài người này giữa và chư thiên ừ. biết được cái hạnh lành nào mà người ta mới trở thành một vị Phật và được gọi là Phật là người ta đắc cái gì người ta thấy cái gì và khi thành Phật rồi người ta ra sao cái gì người ta cũng biết ai người ta cũng thương hạnh lành nào người ta cũng có trơn thì đó gọi là Phật Đấy. như vậy niềm tin nơi Phật không phải đơn giản là tin vào một cá nhân à, mà là tin vào cái lẽ thiện ở đời thông qua hình ảnh của một vị Phật chúng ta có thể thông qua một vị chánh đẳng giác chúng ta nhìn thấy tất cả ừ, tứ chúng thánh chúng thánh chúng của chư Phật ba đời mười phương đó là tăng bảo thông qua một vị Phật chúng ta có thể thấy toàn bộ cái gọi là chánh pháp ở đời thông qua một người Phật chúng ta có thể thấy được cái bóng dáng của tất cả chư Phật ba đời mười phương như vậy chỉ qua cái bóng dáng của một Đức Phật chúng ta thấy được tam bảo trong ba đời mười phương đấy chỉ nhìn Đức Phật thôi thì mình hiểu ngầm rằng là một phần tỷ của ngài chính là một vị tinh văn đệ tử đấy chúng ta biết rằng cái những cái gì mà ngài triết đắc và thuyết giảng đó chính là chánh pháp Đấy. chúng ta biết rằng bản thân ngài chính là đại diện là tiêu biểu cho tất cả chư Phật ba đời mười phương tất cả những cái vị gọi là tứ sanh từ vụ thiên nhân chi đạo sư Đấy. nhất thiết trí toàn giác vô thượng tam niệu tam bồ đề trong ba đời mười phương đều hiển hiện qua cái nhân cách ấy qua cái con người ấy nhớ nha cho nên phải hiểu như vậy đó thì mình mới ồ tại sao cái cái chánh tính được hiểu là niềm tin đúng đắn nơi, nơi đức phật chứ không phải là ừ, mình cứ tin là phải có thiệt Phật có thiệt con tin con có tin Phật Phật có thiệt Phật tồn tại ở đời 2.500 năm trước con tin Phật và có thiệt mình cứ niệm như là một cái con vẹt con ghét ở chùa như vậy là không mà mình phải hiểu Phật như là nãy giờ tôi nói thì nó gọi là chánh tính này khi mà anh hiểu Phật như vậy thì mới có cái niềm tin tăng bảo niềm tin nơi chánh pháp niềm tin nơi những cái lẽ thật và lẽ lành ở đời nha ừ, tin vào cái thiện đó gọi là chánh tính đó là tính quyền nguồn năng lượng lượng đầu tiên của, của cái người cầu đạo giải thoát cái thứ hai là tấn tức là khả năng gọi là nỗ lực anh tin đến đâu thì anh mới có khả năng anh siêng đến đó nhớ nha phải nhớ cái đó nha anh tin đến đâu thì nó xuyên nó chứ còn cái tin anh là nó mơ hồ quá thì anh lấy cái cái nhựa sống anh lấy xăng dầu anh lấy năng lượng ở đâu để mình xiên à, anh cứ mơ hồ biết mình trồng cái này nó có lên không ta cái làm thế nản rồi này này cái việc gì cũng vậy trước hết phải có niềm tin này, chính vì có cái niềm tin đó là chúng ta phải, phải, phải nỗ lực một đúng mức giải thích là giải thích chưa vậy thôi nhưng mà trong thực tế đó uh -huh năm cái này nó đang xen nó hòa quyện vào nhau trong từng phút hành động trong từng phút sống thiện sống lập của chúng ta Đấy. mình nghĩ từ cuối người ngu cuối người khom lưng nhặt một cái lá ngay lúc đó đã có tính tấn định định tuệ Đúng. nhưng mà đương nhiên nếu mà chúng ta là một hành giả tới niệm xứ thì cái năm cái nguồn năng lượng ấy nó sẽ thường trực có mặt còn cái kiểu mà coi như lâu lâu mà làm được việc thiện cho vui đó thì nó quyền nó có bằng không có thường xuyên nhớ ra nha ừ. nhớ ra tinh tấn cái định nghĩa về tấn này nó nghĩa về rốt ráo nó chính là cái thiện cái nỗ lực trong thiện nỗ lực trong ác nha nỗ lực trong thiện là sao tức là cái thiện nào chưa có làm cho có có rồi thì làm cho nó đừng mất và nó còn phát triển hơn nữa đó là nỗ lực trong thiện còn nỗ lực trong bất thiện ấy là cái gì bậy đó tránh được thì tránh mà khi nó đã lỡ có rồi thì phải trừ sống chết thì cũng phải trừ nha nhớ cái đó và từ cái chuyện tôi có nói một ngàn lần đó là có mấy cái bài pháp này này mấy cái, mấy cái, mấy cái giáo lý vấn đề giáo lý này chỉ riêng đi một cái chữ tin một cái chữ tấn thôi tin là niềm tin tấn là siêng chỉ riêng một chữ tin là một chữ tấn đủ để chúng ta nói chuyện với nhau một tháng các bạn có biết không này ví dụ như cái chuyện cái chuyện tinh tấn này, này nếu mà nói mà đến đầu đến đũa đó, một tháng chưa này ví dụ như tại sao có nỗ lực trong tinh tấn nó còn có hai trong kinh kể có bốn ở đây là kể có hai là sao là bởi vì ờ, trong kinh kể có bốn là vì kể chi tiết ở đây mình kể gọn đó là nỗ lực trong cái ác và nỗ lực trong cái thiện xong rồi nỗ lực trong ác là sao sẵn ở đây tôi nói luôn có mấy cái người mà họ thù tôi đấy à, thù tôi chỗ đám si sa ba đó. khi mà họ trích mấy cái bài giảng của tôi họ viết tập bị tầm bạ để cho chúng nó chửi tôi ha rồi gần đây cái Galama bị người ta chửi như điên là bởi vì những người họ có thích mình đó. Ừ, thương lắm thương quá ờ, họ trích tới dụ như tôi nói là có ba lý do để mà chúng ta phải giữ chánh niệm thường xuyên một là chúng ta là không biết mình sẽ chết lúc nào thứ hai mình thường xuyên chánh niệm là bởi vì mình không biết rằng cái cơ hội đắc đạo của mình sẽ là lúc nào à, mình không muốn lỡ dịp cái thứ ba mình phải thường xuyên chánh niệm để bởi vì mình không biết rằng sắp tới đây khi mà thất niệm mình sẽ thiện ác ra làm sao à, nói rõ như vậy mà không biết họ bị cái tâm thần hay là bị cái vấn đề tính giác mình không biết mình nó đành đoạn nó chép vào thế này để cái lý do thứ ba mà sống chánh niệm là bởi vì không biết thiện ác gì hết các vị nghĩ cái người như vậy đó, ác như vậy hại người hại bạn hại mình và ờ. như vậy phải nói là tại sao mình giống chánh niệm là bởi vì mình không biết sắp tới đây nè trong cái phút giây mình thất niệm ấy, mình sẽ sống thì ngát ra làm sao đó ghi như vậy không chịu ghi mình ghi cái này lý do chúng ta sống chánh niệm bởi vì chúng ta không biết thì ngát gì hết ghi vậy đó hại bạn một cách thâm thúy có đầu tư này có nhiều lắm nhiều hai bạn cho nên là mình thấy cái thì cái cái tinh tấn nó có trong cái ác tinh tấn trong cái thiện nó sâu lắm tinh tấn trong cái ác là sao nỗ lực tránh ác nỗ lực trừ ác rồi nỗ lực trong cái thiện là sao rồi nỗ lực tu thiện và giữ cái thiện chỉ riêng cái chuyện mà tránh ác đó, mình nói nhau một tháng chưa tránh án làm sao mình không có làm chuyện vậy nhưng mình phải tránh những cái điều kiện những cái môi trường mà từ đó các điều ác có thể sinh sôi nha nhớ cái đó rất là quan trọng rất là quan trọng mình cứ nói mình là hành giả mình là à, tu học mình là tin phật mình là lặp lặp lặp lại nhưng mà ngày đêm mình cứ là tạo điều kiện cho mấy cái ác mà rõ ràng chưa là ác chưa là ác chưa là ác chưa có sát xâm trộm cắp chưa có đâm cha chém chú lật lọng lừa đảo mình chưa làm nhưng mà cái kiểu sống mình là toàn là cả điều kiện không thí dụ ăn rồi mà, mà, mà cứ lên facebook hoài đó. khi không có gì để biết là biết bậy khi không có gì để nói là nó bậy khi không có gì nghĩ để nghĩ thì nghĩ là bậy nha yeah à, cho nên tôi tôi, tôi, tôi, tôi nhớ tôi mới đọc ở đâu đó là nó muốn giết đời muốn hại đời của đứa bé cứ đưa nó cái smartphone muốn hại đời của người lớn à, giới thiệu cái facebook là lên đó không có còn tu học thiền định tính tấn niệm định tuệ gì hết rồi à, đừng có nói là tôi nên nói tôi có bài Phật pháp nghĩa là tôi có một tâm lành tôi nói thật nếu mà có à, nếu mà có thì nó chỉ là còn còn nó là mãi mai thôi nhớ nha ừ, mãi mai còn còn thôi cho nên cái đôi nỗ lực trong cái ác là gì nỗ lực trong cái ác có nghĩa là tránh nỗ lực tránh cái điều kiện cái môi trường cho cái ác nó phát sinh mà lỡ nó có rồi nó là bằng mọi giá và đào thải và loại trừ chấm dứt kết thúc nữa nha ừ, cái với cái thiện cũng vậy anh tôi chưa biết anh tu học cái gì tôi chưa biết nhưng mà chuyện đầu tiên cái môi trường sống của anh anh phải thu xếp như thế nào đó để cho cái thiện nó có điều kiện nó sinh sôi này chứ còn mà anh nói với tôi là anh là hành giả anh học giáo lý anh là thiền định anh là bla bla bla bla nhưng mà tôi liếc mắt tôi thấy cái, cái môi trường sống của anh tôi nản lắm nha chỉ vì cái, cái lý do đó mình làm cái cả lama mà mà mặc áo mắt cha gì mà nó chửi mình không còn nước non nào tôi chỉ xin cái việc giúp tương chuyện thôi không phải tôi lợi dụng lớp học để mà tôi đem chuyện riêng tôi nói nhưng mà tôi già lắm rồi cho nên tôi xin bà con tôi xin tôi bà con giúp tôi chuyện nghe tức à, là ai mà không thích không thích tôi không thích cái cái, cái là chống bán cái chương trình Calama nghi ngờ tôi này là làm ơn quý vị làm anh hùng một lần thôi à, nữ thì phải là phải có cái máu của hai bà trưng nam là có máu nguyễn huệ của, của trần đạo làm việc thôi nè các vị ghi hết cho tôi mấy cái email cái tên thiệt của quý vị ở trên ờ, ở trên facebook để mà tôi biết nha để tôi biết để tôi biết để mai mốt Calama ờ, làm xong đó tôi mời quý vị về đầu tiên nha ừ, rồi rồi cái ờ, tính toán niệm cái thứ ba là cái niệm tôi thưa với bà con một chuyện tôi thưa là có một chuyện niệm lực đó là cái gì trước khi Phật ra đời trước khi chúng ta học giáo lý chúng ta ai trong trong trong, trong chúng ta cũng có niệm ai trong chúng ta cũng có tính tánh niệm định tuệ hết giống như tôi hồi nãy tôi có đầu bài giảng tôi có nói trên cái hành tinh này có lúc nào đấy, có lúc nào mà không có nắng không có gió không có nước nhưng mà vấn đề người ta không có biết tận dụng không có biết là vận dụng tận dụng phát huy sử dụng đúng cách đúng mức ừ chứ còn mấy cái nguồn năng lượng ấy thì muôn vở muôn đời luôn là cũng có hết nha các vị còn nghe rõ không các vị còn nghe rõ không tôi giảng tôi có nhắm mắt à, bây giờ tôi, tôi, tôi, tôi, các vị còn nghe rõ không rồi nó lạ lùng như vậy nó hết dạ rồi này lúc nào cũng ra có niệm hết cái tâm sở niệm nó làm nó là là là một trong những thành tố tâm lý ừ, thường trực tôi nói thiệt là chậm bằng tiếng việt dễ nghe nhất cái tính tấn định định tuệ nó là những cái thành tố tâm lý là thường xuyên trong đầu óc của chúng ta bởi vì chúng ta có rằng lúc thiện lúc ác mà nha và theo giáo lý a tỳ đàm nó thì có hai cái trường hợp mà chúng ta xài tới tâm tâm lành xài tới những cái tính tấn định định tuệ này có hai trường hợp một là khi chúng ta làm việc lành và hai là chúng ta làm việc khó khi chúng ta làm việc khó đó, thì dầu chúng ta không biết đạo chúng ta vẫn phải xài tâm thiện đây là lý do vì đâu cái chữ tâm thiện nó có cái tên Pali gọi là kusala tức là skills skill nha kusala nha, tiếng hán dịch là thiện thiện là khéo nha thiện là khéo chứ chữ thiện này nó không hề có cái nghĩa là, là, là đạo đức tâm linh tinh thần ừ, tu hành giải thoát ừ, gì đây không có không có chỉ thiện nghĩa là khéo khi chúng ta làm việc lành đó, là chúng ta phải điều chỉnh cái tâm lý mình như thế nào để mình có thể làm việc lành tại sao hồi xưa giờ mình chỉ biết xẻ tay mình nhận không mà tự nhiên bữa nay nó mắc gió gì mà nó thò tay nó móc túi nó đem nó trao ra cho người khác thì để làm được chuyện đó mình phải có một cái cái cái cái nội dung ừ, có một cái chất liệu tâm lý làm sao và có một sự thu xếp dàn xếp làm sao và nhé thì chúng ta mới làm chuyện đó thì cái thu xếp ấy được gọi là thiện đó có sự có mặt có sự can thiệp có sự tham dự của em lòng tâm sở tình hảo tôi nói có nhanh lắm không ừ. Đấy. niệm cũng vậy niệm nó cũng là một trong những thành tố tâm lý thôi Đấy. nhưng mà ở đây niệm mà ở trong cái gọi là bảy cái nguồn năng lượng ấy, nó gọi là chánh niệm có nghĩa là cái khả năng ghi nhớ biết mình trong từng cái giây phút hiện hữu như ôn lần mai ông gọi chánh niệm là thắp sáng hiện hữu có nghĩa là sao nghe nó hơi ừ, sang sang nhưng mà nó thắp sáng hiện hữu có nghĩa là ở đó thì mình sống u mê giống như chuột chù trong bóng tối vậy đó không bây giờ nó là mình sống thắp sáng hiện hữu nghĩa là mình biết rõ ừ. biết rõ mọi sự nó đang diễn ra như thế nào mình đang có mặt như thế nào quát và hao nhớ nha hao và quát à, biết rõ mình đang đi đứng nằm ngồi biết rõ cái gì nó đang xảy ra trong cái đầu của mình à, đó là, quát biết rõ mình đang hoạt động như thế nào đó gọi là hao à, rồi ờ, cái cái cái cái cái cái khả năng mà ghi nhận kịp thời từng cái điều từng cái từng cái biến chuyển tâm sinh lý đó, trong mỗi phút hiện hữu được gọi là niệm nhớ nha ừ. và cái chánh cái niệm ấy được gọi là chánh niệm bởi vì nó có mặt trên một cái lý tưởng là cầu giải thoát tôi cũng phải nói rõ một điều có rất nhiều bà con kiếp trước là con ngọt ôm một sách ấy, ôm chữ chặt lắm cho đến khi họ nghe tôi nói là cầu giải thoát nó tu còn có cái cầu này nữa tu lại buông hết mới giải thoát tôi xin lại với muốn bỏ suy nghĩ quái gở cái cầu đây nghĩa là gì cầu đây phải là lúc nào mình cũng xin cho con xin cho con này xin cho con không phải cầu đây là gì tôi ví dụ thôi nha một cái đứa học sinh mà nó có cái cái cái cái, cái hoài bão đó sau này nó trở thành là bác sĩ kỹ sư gì đấy không à, thì nó học rất giỏi rất là siêng và khi mà bạn bè nói du làm sao mà du có thể siêng hơn tuổi này thì thì cái anh học trò cái thằng tài lý nó trả lời thế này tao từ lúc nào tao cũng nghĩ tới cái bạn bác sĩ nó treo toàn te trên mặt nên tao học siêng mình nghe như vậy mình cứ tưởng thiệt mà rồi mình hiểu cái câu nói đó tao lúc nào tôi cũng treo cái bằng tiến sĩ cái bằng bác sĩ trước mặt nên tao mới siêng hơn tụi bay mình nghe như vậy mình hiểu thì kiểu con nít á nghĩ là cái thằng này chắc học hành ngộ quá bởi vì nó, nó toán lý hóa văn sử địa mà lúc nào nó cũng treo cái bằng bác sĩ sao nó học đấy cái chữ treo ở đây có nghĩa là quý vị hiểu rồi trong rừng mình chắc là, là cũng qua, cái tuổi bú bình để hiểu mà chữ treo đây có nghĩa là khi khi nào lười thì nó nhớ tới cái ước mơ của nó nó nhớ tới cái cảnh đói nghèo của mẹ đó của em đó phải không của gia đình đó, mà nó ráng nó học khi nào cần thiết nó nhớ còn không nó phải vùi đầu trong trong bài vở không một ngày thậm chí một tuần một tháng chưa chắc nó nó, nó, nó nhớ tới bằng bác sĩ nữa nhưng nó luôn luôn có quyền nói tao luôn luôn nhớ tới bằng bác sĩ nó luôn luôn có quyền nói như vậy thì mình dùng tạm ví dụ là để hiểu cho cái, cái lý tưởng giải thoát của hành giả hành giả luôn luôn miệt mài miên man à, trong cái đời sống chánh niệm không có nghĩ tưởng gì cao xa nhưng mà vì cái chiều sâu thẳm thì cái chánh niệm ấy được đặt trên cái nền tảng của một lý tưởng giải thoát à, bên đây bên tôi đánh một cái dòng gọi là rất là mẫu giáo rất là kinh ca tình cho mấy cái người mà trong rung bây giờ này còn cầm cái bình nút nút thích chữ nghĩa nói là tu mà còn thích này thích kia để là tham ái mà tôi để toàn toàn cái tên mà nói mà nói câu siêu vậy đó nữa nha rồi cho nên là cái niệm ở đây nó là cái khả năng sống tỉnh thức của một cái người mà không có thiết tha gì cái cõi sinh tử nữa, thì cái niệm ấy mới được gọi là chánh niệm. Nhớ nha, cái niệm của hành giả tứ niệm xứ chứ còn cái anh thợ khóa, cái anh ăn trộm, phải Cái anh mà kỹ sư điện tử, những cái cái anh mà làm những cái việc mà nó hơi chi ly, nó hơi, ê, ê, khó khăn đó, thì cái chuyện mà có niệm thì nó bình thường, phải Nhưng cái niệm của của cái người mà Ờ, là không thiết tha sanh tử nữa cái niệm đó mới được gọi là chánh niệm nha Đấy. còn định là cái gì định là cái đang tập trung tư tưởng ai trong chúng ta cũng có hết các bạn thấy con cò mà lúc nó đứng nó rình cá mà đứng đứng yên đứng đi hàng giờ nó nhúc chứ đó cũng là định hết chứ mặc dù lúc đó là tham tham sân rồi tâm thiện cũng có xen kẽ cho nó mới có định chứ nha yeah tại vì nó nhanh quá cho nên mình mình mình không nghĩ là nó, nó, nó, nó con cò mà nó nó rình cá rồi sẽ có thông thiện tôi nhắc lại cái thiện này cái là cái khéo thôi khi mà nó muốn đứng yên như vậy nó cần đến những cái thành tố tâm lý trong cái nhóm 25 ấy ừ, đó tôi nói có hai lúc nó xài tâm thiện một là lúc làm việc làm hai là lúc làm việc việc khó nhớ nha ừ. nên định là cái năng tập trung tư tưởng nhưng mà sẽ dĩ được gọi là chánh định là bởi vì đó là cái khả năng tập trung tư tưởng của cái người mà không có thiết tha ở trong cái đường sanh tử nữa Đấy. cái định mà của cái người chán dục đó, đó là cái định của người cầu cầu thiền định thần thông còn cái định mà của cái người mà mà, mà, mà, mà còn sống lăn lóc ở trong là vật dục hưởng thụ thì đó mình gọi là tà định còn cái định mà mà mà, mà của cái người mà có như cầu giải thoát tu tập chỉ quán để mà cầu giải thoát thì cái định nó được gọi là chánh định nhớ nha nhớ cái đó chánh định đó là khả năng tập trung tư tưởng tại sao nó quan trọng chứ cái việc biết cái kính hội tụ kiến lớp magnify nó có khả năng nó gồm cái sức nóng của ánh nắng mặt trời vào một điểm và từ đó cái sức nóng nó có thể nó, nó làm nó làm ra lửa quý vị à nó lặn ra lửa đây trong ra quý vị không có tin á quý vị ra ngoài nắng á ra ngoài nắng á quý vị lấy cái kiến lấp á các vị mới rồi cái cái cái đốm sáng nhất của nó đó, vô trong cái đầu gối của mình đấy rồi dừng nào mà quý vị chịu không nổi đó quý, thì quý vị mới nhớ báo cho tôi biết là bây giờ cái tình hình nó đã ra sao à, ánh nắng mặt trời mình phơi một hai giờ không sao hết nhưng mà lấy cái lúc mình gom nó lại gọi là kính hội tụ mình gom cái sức nóng lại cho sức nóng nó hội tụ lên thành một điểm ấy à, lúc mà thấy khiếp thì cái khả năng mà suy tư khả năng nhận thức của chúng ta nó mạnh gấp lắm mình có thể hiểu được nhiều chuyện lắm mình có thể làm rất là nhiều việc nhưng mà do mình cứ lắng răng răng răng răng buông bắt bắt buông buông buông bắt bắt cho nên nó yếu đi yếu mình bị khuất tán thì chỉ có cái người mà có khả năng tập trung tư tưởng ấy. chứ không phải tập bài tập có 40 bài tập tất cả 40 bài tập trên nên 40 bài tập đó được gọi là 40 địa ngục cái thật đó là 40 bài tập Đấy. cái người mà đã tu nhiều đời nhiều kiếp khi mà họ tập như vậy thì họ sẽ thành tựu được nhiều cái khả năng tới đây tôi dẹp luôn cái xài với thành không được mệt lắm lâm bú bình tôi không muốn xài mấy chữ chuyên môn ok tôi chỉ nói bằng tắt bằng cái ngôn ngữ mà, mà, mà, mà, trời ơi ngoài tôi nghĩ này mà khi mà cái người có duyên lành nhiều kiếp cái khả năng tập trung tư tưởng của họ đến mức nào đó nó cho họ những cái khả năng mà người bình thường không có được không hiểu được và không không tin được thí dụ như là họ cứ niệm đắc đắc đắc đắc thì niệm hoài niệm nước nước nước niệm hoài thì sẽ có một lúc ở đây tôi nói cái người mà có có cái túc duyên đó nha có cái cơ địa tâm lý ngon lành đó thì còn cái thứ tào lao rồi bu thì ngồi hỏi nhức đầu nhức nửa đầu nhức nguyên đầu lúc mà hết đây giờ đây tôi sẽ nói người có hữu gì họ niệm lát riêng có một lúc nào đó họ ngước mặt nhìn lên không trung tại đó có nguyên con đường nó đi đường bằng đất họ muốn con đường nó bằng cái gì thì nó bằng cái đó. bằng đá bằng gạch bằng gỗ bằng việc được hết họ chỉ ngước họ nhìn nó họ muốn thôi nó có con đường như vậy tôi cho tôi đi đi là, là có nghe bởi vì cái khả năng tập trung từ tử học nó, nó mạnh đến một cái mức mà nó biến không thành có chỉ là nó dài phải không rồi họ niệm nước rồi cứ để tô nước rồi niệm nước nước nước rồi niệm nước một lúc nào đó họ đang đứng với mình thế này mà họ chỉ cần họ nghĩ tất cả là nước đi thì lúc đó họ độn thổ họ giống như đang lặn vậy đó mặc dù trước mắt mình á thì nó là đất nhưng mà đối với họ đó mặt đất này lúc thì nó là nước Đấy cái người mà, mà, mà có cái túc duyên nhiều đời đó khi mà họ thực hiện 40 bài tập đó họ sẽ có được những khả năng như vậy Đấy. còn nếu mà không có đắc thành thông thì tối thiểu họ cũng có thể ừ, ngồi yên với cái đề mục đất đất đất đất nước nước nước nước lửa lửa lửa gió gió trong một ngày hai ngày không ăn uống tiêu tiểu nhúc nhích ngứa tê mỏi nóng lạnh khóc dễ sợ như vậy nha nghĩa là dầu không có thần thông đó nhưng mà nếu mà họ hữu duyên họ có thể thực hiện được cái khả năng đó trong một ngày hai ngày không nhúc nhích không gãi không lắc đầu không cọ quậy không nóng không biết nóng không biết lạnh không biết đau nhức tê mỏi không ăn uống tiểu tiện dễ sợ như vậy thì với cái khả năng mà tập trung như vậy đó à, khi mà họ chuyển qua mà họ tu tập tuệ quán có nghĩa là quan sát cái biến dị của thân thân và tâm đó. ngon lầm cực kỳ thí dụ như họ theo dõi hơi thở ra họ biết ra và họ biết vào họ biết rõ rằng trong lúc họ đang thở ra tham sân có mặt họ biết họ biết rõ lúc họ đang thở vào tham sân có mặt họ biết Đấy. và trên nền tảng nhận biết ấy Đấy. một lúc nào đó họ thấy ra nhiều điều mà sư vợ không không hề thấy thí dụ như họ thấy thân này là khổ vì nó không thể tồn tại mà mình không có thở nói rằng nó dài lúc đó họ hiểu rất là nhanh lúc đó họ hiểu rất là nhanh nhưng mà bây giờ tôi nói là con nó dài lắm đây để thân này là khổ bởi vì nó không thể nào nó sống mà thiếu hơi thở mà muốn có được hơi thở là nó phải ăn nó phải uống nó phải có đủ các cái sinh tố nhẹ này sinh tố kia tùm lum rồi nó có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ từ gia đình từ xã hội từ thiên nhiên rồi rồi bao nhiêu nỗ lực của bản thân về cả tâm tinh thần lẫn thể xác với chừng ấy những hỗ trợ thì mình mới còn mình mới duy trì được hơi thở nha à, rồi có hơi thở mình mới có đầu mình mới sống cho nên vị hành giả cứ tập trung theo dõi hơi thở không cái thấy hết theo dõi đó thôi Đấy nhưng mà nên nhớ bên thiền định ấy, thì tập trung hơi thở bên thiền tuệ là chỉ quan sát quan sát khác một cái concentrate còn một cái là observe hai cái khác nhau nha observe một cái là tập trung vào đó còn cái là chỉ quan sát thôi. quan sát quan sát thì cái định ở đây vì tôi đang nói cái định tập trung tư tưởng thì họ tập trung đến mức nào đó tự nhiên nếu mà đang tu tuệ quán thì cái định lúc ấy nó trở thành ra cái nền tảng cho niệm làm việc và niệm lúc bây giờ nó trở thành nền tảng cho tuệ làm việc đấy tuệ có nghĩa là gì tuệ có nghĩa là khả năng nhận ra sự thật thì gọi là tuệ có một câu danh ngôn của Ấn Độ Ấn Độ có một câu tôi rất là thích họ nói rằng tất cả mọi hiểu biết chỉ được gọi là minh triết chỉ được gọi là cái sự thông minh khi chúng ta hiểu đúng vấn đề Trân ờ, còn chỉ cần hiểu sai vấn đề thì cái biết bằng trời nó cũng chỉ là một hình thức khác của sự ngu xuẩn cái câu đó rất là hay mặc dù mới nghe qua rất là kỳ tôi nhắc lại cho quý vị nha ông nói rằng kiến thức bằng trời mà hãy còn hiểu lầm thì cái đó chưa được gọi là minh triết mà đó chỉ là một hình thức khác của sự ngu xuẩn ừ. cho giờ chúng ta có thuộc lòng tâm tạng mà chúng ta không hiểu được cái tôn ý cái bản hoài của chư Phật này thì lúc bây giờ đó, chúng ta chỉ là cái tủ kinh thôi đấy chỉ là cái tủ kinh thôi cho nên cái trí tuệ là cái gì trí tuệ là khả năng thấy đúng sự thật à, nội có cái bài kinh tới niệm xứ không đấy. mà có bao nhiêu cánh hiểu cái vị biết không người không biết chữ thì họ hiểu theo kiểu suy diễn của người không biết chữ cái người biết chữ trẻ một chữ ra làm tám hiểu sẽ đét trong khi cái người hữu duyên đó họ đứng giữa hai cái bến bờ dốt và giỏi mà chỉ cần đúng thôi dốt là không hiểu mà giỏi là suy diễn quá xa họ ờ, chỉ cần hiểu đúng thôi đấy ừ. hiểu đúng thôi tôi nói thiệt cái bà con đừng có nhắc chị đến ba cái giáo lý cao siêu nha chỉ riêng cái quản nấu ăn thôi và nấu ăn thôi cái vị mà nếu đừng có coi hình ảnh mà chỉ nghe nói bằng bằng âm thanh thôi người ta hướng dẫn nấu có, có nồi canh chua đó cái vị nghĩ cái vị có tin chắc rằng 100 người cùng nghe một cái clip audio nấu canh chua có làm giống nhau hay không chứ tôi không tin trong room này quý vị có thể gật bừa nó vì cái tôi tin tôi tin nhưng mà tôi không tin nếu mà đừng cứ cho coi hình hình mẫu đừng cho coi sample à, video hay video không cần chỉ cần cho ngon nghe âm thanh thôi không âm thanh là bà cơ con nhớ nha mấy chị nhớ nha đây mình đợi nước sôi cái mình thả cái gì vô nha nhớ là em nha nước chừng bao nhiêu thì là đường bao nhiêu me bao nhiêu muối bao nhiêu bột ngọt bao nhiêu nhớ là em nha rồi tiếp theo đến ăn chay thì bỏ cái gì cái gì trước bỏ cái gì sau nếu ăn mặn thì bỏ cái gì trước bỏ cái gì sau rồi chừng nào là giảm lửa chừng nào là tắt lửa rồi chừng nào lấy ra ăn được lúc nào lúc nên đậy nắp lúc nào là lúc nên mở nắp à, chỉ cho nghe thôi đừng có cho nhìn thì tôi hứa bảo đảm với bà con trăm người mình nghe hướng dẫn nấu canh chua đó, chắc chắn trong đó có rất là nhiều người họ hiểu họ thực hiện theo cái kiểu hiểu của họ đừng có nói là cái chuyện tu hành vậy thôi cho nên bữa tôi tính tôi có cái, cái, cái, cái ước mơ ừ, có dự định là khi có cái galama đó à, thì mỗi một khóa tôi tỉnh một cái thiền sư về dạy cho bà con một cái đề mục lúc thì tự tâm lúc hơi thở lúc bất tịnh học học và tu chết sống một đề mục đó trong cái, cái khóa đó thôi Ờ. nhưng mà mỗi ngày đó chúng ta sẽ đây tôi cũng phải nói thêm ai mà miên mặt tinh tấn quá đó, thì về góc đóng cửa đừng lén phén lén phén tới thiền đường làm cái gì nha còn nếu mà người có nhu cầu thì chúng tôi tiết ta mỗi ngày chúng ta có khoảng 2 giờ đồng hồ hoặc là hai giờ liên tục hoặc là sáng giờ chuyện giờ Đấy. mình cùng làm việc với nhau một bài kinh nào đó mà tôi cho là nó mang cái nội dung phá nghi Ừm, phá nghi tức là nó nó nó giải quyết mình vấn đề nào đó cho một cho hành giả đó, ừm, chứ đem một bài kinh. Chẳng hạn như tôi lấy một đoạn Ngân Kính Niệm Xứ, à, tôi tôi tôi đọc và tôi nhờ ai nó đọc giùm, đấy, tiếng Việt Nam, đấy. Rồi tôi mới hỏi bà con mà con có hiểu cái đoạn nó nói cái gì không? Phải Thì khi mà con giơ tay lên tôi sẽ lựa đại một người, phải A, B, C, F, quýt, sòi, ỏi, mận, tôi lựa đại một người tôi nói du hiểu làm sao du làm ơn du nói là mà nói gọn lên nha chứ đừng có kính thưa bẩm bạch rồi chiều hôm nay mưa nhiều nắng đẹp thì đụng đông tôi mệt lắm cái người Việt Nam mình nó có cái này nha thì tôi muốn bà con chỉ cho tôi biết cái bài kinh bà con hiểu sao thí dụ tôi lấy một đoạn thôi này tỷ kheo đang thở ra dài biết rõ rằng tôi đang thở ra dài bà con có hiểu cái, cái câu đó tiếng Việt Nam ai nghe em hiểu ai nghe câu đồng hiểu nhưng mà tôi xin bảo đảm một ngàn phần trăm một ngàn phần trăm là giàu trước mặt tôi 10 người hơn trăm người thì tối đa chỉ còn một phần mười hiểu được một phần mười hiểu được cái câu kinh đó cái câu mà tỷ kheo đang thở ra dạy biết rõ rằng tôi đang thở ra dài thì tôi nghĩ rằng ngoại trừ những người từng được nghe dạy từng đọc chú giải kinh điển nha chứ nếu mà chỉ căn cứ vào cái khả năng vốn liếng tiếng việt của mình à, à, rồi bắt đầu mới hiểu cái câu kinh đó trong cái bản dịch của ông minh châu đó ông đó là hòa thượng ấy. À, thì coi như là chắc là tôi e là tối đa là một phần mười này thì cho nên cái lớp đó mấy cái khóa thiền của con làm cho tôi nói lạc đề chút không nói không được trong rừng thế nào có người quan mang nghi hoặc chúng chữ tôi nó như cái này giả đáp mà bây giờ tôi có im lặng mới được tôi không cần minh ờ, minh định xác minh tôi chỉ nhắc trình là sau khi xong ngay cái cốc đầu tiên mỗi cốc bốn vòng là mình được 8 chỗ ở chúng tôi sẽ lập tức xúc tiến cái chai đường mà buổi đầu nó được sử dụng như một cái ờ, cái hội trường đa dụng ấy. đó là chỗ ăn mà ban ngày là chỗ ăn nhưng mà buổi, buổi trưa là chỗ ăn buổi chiều đó là cái chỗ cái, cái thiền đường để ừ, bà con làm việc với thiền sư thì Miến Điện ở đó không có thiền sư Việt Nam không có no Vietnamese master chỉ có gọi là thiền sư Miến Điện có thể có thiền sư Thái thiền sư Tích nhưng mà không có thiền sư Miến Điện đó không có thiền sư Việt Nam ờ, lý do thì nó nhiều lúc chỉ nói vắn tắt thôi cái Việt Nam mình theo phái mạnh lắm hả mời ông A mà không mời ông B đó cái là đệ tử giận rồi hiểu lầm đấy cho nên tốt nhất là mạnh lắm rồi thêm đó là bên đó là cái chỗ là trung tâm là, là, là cung ứng là thiền sư thế giới mà mình bắt gì mà mình, mình bỏ lỡ dịp không ừ. bỏ lỡ dịp thì cái khóa thiền đầu tiên là chỉ có chỗ ở cho 8 người và ngoài 8 người mà có điều kiện đặc biệt già yếu hay là chưa tăng hay là cái gì đó thì tiếp theo chúng ta sẽ dồn hết lên trên cái tăng cái trái đường ấy. trái đường nó có hai nó có tầng tầng thượng trời đất thì lên lên, lên tầng thượng ngủ còn còn không ngủ dưới ngủ thả cửa mở cửa ngủ nha. có tường rào an toàn à, và cái niềm vui của chúng tôi là được mở sớm càng sớm càng tốt và Calama có hai cái điểm có hai cái đặc điểm à, nói gì là bị chửi mà không nói không được đặc điểm thứ nhất là Calama là một cái cơ sở mà chúng tôi không sợ thiếu tiền mặc dù chúng tôi không có tiền không không có giàu chúng tôi không sợ thiếu tiền cái đặc điểm thứ hai là Calama được làm cho tất cả bà con đại chúng người Việt và người ngoại quốc nhưng mà Calama không sợ là không có người vàng bởi vì chúng tôi cứ có nói với mấy vị trợ lý tôi nói rằng Calama đặc biệt cái chỗ là các anh về đông thì chúng tôi hoạt động theo kiểu đông các anh về ít chúng tôi hoạt động kiểu ít hoạt động theo kiểu ít các anh không về thì chúng tôi hoạt động theo kiểu không về nha Calama Ừ, ngẩng mặt giữa trời để nói rằng Kalama không sợ thiếu tiền và Kalama không sợ không có người về ừ. Kalama có người hỏi tôi Kalama nếu thu gọn tinh thần hoạt động của Kalama là gì tôi nói đó là cái cái cái cái, cái vựa ve chài Kalama là cái vựa ve chài thu gom hết những cái thứ phế liệu của thiên hạ phế liệu là gì phế liệu đây có nghĩa là của những người mà thấy mình không còn cái gì trong trời đất này hết không có đáng gì hết thì chỉ về đó sống còn khi mà mình thấy mình ngon mình bảnh cái tôi mình bự quá mình còn sang còn bảnh thì Calama không có chỗ cho họ nha người về đó là tự coi mình là gỗ mục không còn gì hết phế liệu thứ hai Calama là chỗ gom vỏ đạn về đúc chuông bao nhiêu cái tỷ hiềm oan trái Calama nhận hết tất cả bà con trong mắt tôi đều là vỏ đạn đạn cối đạn trung liên tiểu liên đạn súng lục chúng tôi gom về hết miễn là bằng đồng thôi đó. chữ đồng ở ngoài đời nó là một, một là metal nó là một kim loại mà chữ đồng ở đây đồng đạo phật nó có nghĩa là không có khác nhau gọi là samata tiếng mỹ nó kêu là semnes semnes nó lạ là tiếng mỹ là xem mà tiếng anh tiếng bali là samat ừ, samata các loại tánh động nó giống nhau tôi đem hết tất cả những cái vỏ đạn trong dân gian ờ, mong là khi về đó cái đã nó vỏ đạn thì cái, cái mức sát thương không còn nữa tôi gom hết cái vỏ đạn về để mà đúc chung như calama Này, đúc chung calama là cái vựa ve chai để chứa phế liệu gồm toàn mấy cái vỏ đạn nhớ. Ừ. các vị để ý tôi giảng đó, tôi phải nhắm mắt là bởi vì một tôi phải tập trung thứ hai nó tôi sợ nhìn mấy cái vỏ đạn đó có nhiều cái vỏ mình nhìn vô mình không biết nó còn thuốc thuốc súng ở trong đó ok nhớ nha nhớ giúp tôi nha có ghé có thù có chửi có bới gì đó. nhớ ghi Mình anh hùng mình mình là, là nữ nhi hào kiệt con cháu của bà trinh bà triệu mình cảm ơn mình ghi rõ tôi mình tên vậy cái nick của tôi mình phải là cái chửi ông như vậy tôi mạt sát tôi bán mổ calama cho người ta thì tôi xin là trân trọng mời thỉnh các vị khuỵ một gối nghiêng một bên người mời các vị về tham dự miễn là các vị chịu về mời các vị về về người ta cho biết biết, biết tên tuổi chứ còn người cứ mình cứ trộn chung trộn chung cứ nấp lầm nghe ai biết ai phải cho phải cho biết cái tên rồi nó ở tôi ừ, có tôi tôi cứ chửi ông tôi cứ chửi ông banh xác tôi tôi về cái fan tôi đệ tử của bà nào bà nào vậy đó tôi sẽ bố trí cái phòng cho bị phòng phòng loại một còn những vị mà dễ thương nhất thì tôi, tôi đài lên hết anh ta cái trai đường ở chung còn mấy vị mà chửi bới drama nhất thì sẽ được bố trí phòng ốc sang trọng bậc nhất và tôi cũng không ngại ngùng nhất trưa chiều tôi cung cấp nước nóng cho bà con tắm cho vui như vậy thì mình thấy năm cái nguồn năng lượng đầu tiên ấy, đó là tính tấn thì định tuệ giải thích rồi và tới hai nguồn năng lượng tiếp theo đó là tà mũi à, mà quý được đức phật này gọi bằng cái từ là lô cá ba lá thâm ở đó tôi cùng xuyên tôi biết bây giờ tôi, trong trong cái vị viết biết viết mà à, biết, biết, giờ, giờ tôi nó lấy, lấy đường nữa mở tay nó đặt kinh doanh nó rung lắm rung lắm lô cấp ba là thâm tức là cái pháp là, nếu mà dịch sát là cái là cái cái, cái, cái, cái tông chỉ mà gìn giữ cái diền mối lô các bạn lá là pháp hộ trì thế gian nhưng mà mình dịch vậy nó, nó phải su lắm mới đã tiền lắm là cái điều kiện để mà gìn giữ cái diền mối cho thế gian nó là cái ranh giới sau cùng giữa người và thú ừ. tàm và quỷ tàm là biết thẹn khi làm cái điều gì bất xích quý là biết ngại biết sợ khi ừ, làm điều gì đó đẹp ừ. cái chỗ này sâu bài kinh này sâu cái hai cái tà quý nó sâu lắm, nó sâu mà bà con mình phần trăm thì cứ hỏi tàm là gì cái à, tàm là hố thêm trong tội lỗi quý là sợ hãi trong tội lỗi cái gì đó mà hỏi thì hỏi sợ hỏi thẹn là sao à, thẹn là mắc cỡ mắc cỡ là đó mặt đó mặt là mắc cỡ mắc cỡ là đó mặt mà cứ à, trời mưa trời gió sạc sào nhưng có ông thợ mọc với quẩy bà quẩy cưa sạc sào trời gió trời mưa có ông thợ mọc quẩy cưa quẩy bà mà cứ nhiêu làm hoài không có đúng cái cái tàm ở đây nó là thiện cái cái, cái xin cái tiền là thiện đó là thiện tàm là thiện thiện là sao thiện có hai nghĩ đến bản thân mình người mang cái thân người như mình vị thế như mình mà đi làm gì đó hay sao nghĩ như vậy hay sao nói như vậy hay sao đó gọi là lấy mình làm trưởng rồi trường hợp thứ hai là lấy người làm trưởng có nghĩa là thẹn là vì nghĩ đến người khác nghĩ rằng mình là người của một cái đoàn thể nào mình là đệ tử của Phật à, mình là người Việt Nam mình là người của dòng thiền làng mai của dòng trúc lâm mình là người của giáo nam tông mình là phật giáo bắc truyền mình là người khất sĩ mình là con của ông nga con của bà b nói chung là từ bộ hệ phái tôn giáo cho đến xuất thân gia đình rồi quốc thể uy tín đất nước tự ái dân tộc gì có biết gom chung lại ha nói chung một là mình lấy mình đó, làm điểm tựa để mình thẹn hay là lấy người khác để mình làm điểm tựa để mình thẹn mà xíu tôi nói sâu là sâu chỗ nào sâu chỗ này nè cái này chắc phải ghi với trong đêm này cái người mà viết nhanh thì chắc chết hết rồi nghiệp thương nó sâu chỗ này để coi này phải ghi này tàm là biết thẹn trong cái điều xấu điều quấy điều bất xính quý là biết sợ sợ cái gì sợ báo ứng sợ xa đọa sợ tiếng đời sợ pháp luật sợ bản thân cắn rứt thì nó được gọi là là quý nhưng mà nó sâu chỗ nào nó sâu chỗ này tùy vào cái căn cơ tốt duyên của mỗi người mà chúng ta thẹn tới đâu và thẹn kiểu nào và thẹn cái gì nhớ nha chứ hồi nãy tôi nói là tôi hay nói là tôi đùa tôi nói là cứ đồng vòng cứ nên ờ, tạm là, là thẹn không tội là mắc cỡ đâu tội lỗi quý là bị sao đó lỗi cái đó là đó tôi nói là, là, là nhơi bà như bò mà nhơi cỏ về đêm vậy đó là nhơi cái chỗ này mới sâu nè tùy vào cái cơ địa tâm lý của mình tùy vào cái túc duyên giải thoát của mình tùy vào cái thiện căn nhiều đời của mình mà mình thẹn trong cái ác nào thẹn ra sao thẹn trong cái ác nào và thẹn ra sao thẹn bao lâu Đấy. rồi tùy vào cái túc duyên tu hành tùy vào cái thiện căn của mình mà mình sợ trong điều ác mình sợ ác cỡ nào cái ác cỡ nào bởi vì tôi biết có nhiều người cái ác loại ác là những cái việc như vậy họ không thấy thẹn thấy bình thường nhưng mà lại thẹn cái chuyện khác đó ừ, ừ. thẹn chuyện khác rồi cái quý là sợ cũng như vậy có những người họ cái ác cỡ nào họ mới sợ chứ còn dưới cái mức đó họ không đủ để họ sợ thí dụ tôi tận mắt thấy nhiều người quy phật bị tâm bảo tự nhận có năm giới hơn nữa luôn hơn cả năm giới nữa ừ. đập mũi chăn chát tôi đã có gặp đặt mũi chăn chát đặt mũi chăn chát ở đó vậy bây giờ thấy cái bình thường thấy cái chuyện mà mũi thì nó biết nó phải chúng sanh nó nhỏ quá chẳng phải đâu làm luôn đấy hoặc là nhiều khi mình đùa đùa nghịch mình phan hai ba câu làm người khác đau làm khác nhọc vui mà ai mà phanh vui ra mà nói, vui mà có gì đâu cái đó tội lỗi gì nhưng mà thật ra mình nó có ngờ mình quăng nguyên một cái cục như vậy nó làm rối đi cái cuộc cái cục diện thiên hạ mình có biết không không các vị mà muốn cho sướng mỏ sướng mòn cái vị chửi calama không còn cái nước non nào rồi mai này quý vị gặp tôi nhiều lắm quý vị một là quý vị nghĩ tôi đâu có biết quý vị là ai tại vì đứa nào nó nó, nó chửi mình không chửi đâu thứ hai nó nếu mà lỡ tôi có biết thì quý vị tôi đâu có cần nó trời hồi xưa mở bụng làm gì chờ xong à, nhưng mà các vị đâu có biết rằng lửa đó, không biết bao nhiêu gọi là nhiều mà không biết bao nhiêu gọi là ít mình luyện một cái tàn thuốc nó quá nhỏ đi nhưng mà mình có chắc là nó có cháy rừng không à vấn đề là chỗ đó xin lỗi các vị tôi nói nó hơi bất mất vệ sinh ba cái đồ dơ biết bao nhiêu gọi là nhiều mà biết bao nhiêu gọi là ít hả quý vị có cần tôi nói đồ dơ là cái gì không thôi tôi nói tôi lựa cái cho nó hơi sạch sạch chút nha cái tả con nít à, một cái ghê nữa thôi tôi nói cái tả con nít thì cái tả con nít bây giờ mà nói nhiều ít cũng khó lắm có người thì không thấy cái tả con nít đó, quá dễ sợ ghê quá có người thấy cái tả nít là thấy bình thường à, ta nghĩ là thì thái tả đến là tốt tốt tốt tốt giác thì bình long cho thùng rác có cái gì đâu mà làm gì rùng mình le lưỡi rồi nhưng mà có số người trong đó có tôi tôi sợ tả con nít không có, có, có, có, có nó nói được sợ lắm có có một cái, cái cặp vợ chồng mà tới chỗ tôi ờ, mỹ tới nói chuyện lát sao cái thằng bé nó làm xấu hai chồng bị thai thai tả cho con mà tôi ớn chết luôn cái đầm mà thì tôi không có nhìn kỹ nhưng mà tôi nhìn từ xa trong cái chỗ cái cái cái cái, cái, cái, cái am mây của tôi đó ở xa tôi nhìn tôi thấy tôi khó chịu lắm mặc dù bề thì cái đó cái gì chị hợp lý thì con nó nó, nó làm bậy thì, thì bố mẹ gọi là về thai thì nó bình thường nhưng mà gớm cho nên cái dơ mình không biết bao nhiêu gọi là đủ không biết bao nhiêu gọi là nhiều bao nhiêu gọi là ít thì cái ác cũng y trang như vậy nha không biết bao nhiêu gọi là nhiều không biết bao nhiêu gọi là ít đập một con mũi thì đối với thằng tèo là lớn chuyện lắm nhưng mà nói với thằng tí là bị bình thường mà ngược lại đối với thằng tí quăng một câu nói mà nó hơi ác ý đó là cái chuyện rất là dễ sợ nhưng đối với thằng tèo á thì nó là chuyện bình thường các bạn nghe tôi nói kịp không cho nên tôi mới nói cái tà quý nó sâu lắm chứ còn mình học kiểu nít bú bình đó, mình cứ nấu như con vẹt tàm là biết hẹn khi làm ác à, quý là biết sợ làm ác nhưng mà mình không có biết cái sâu đằng sau cái sâu của nó là tùy vào cái căn cơ cái túc duyên Ờ, cái trình độ tâm linh tâm lý của mỗi người mà chúng ta biết thẹn trong cái cỡ ác nào trở lên trong khi thánh nhân thì không thánh nhân thì một chút ác ác là gì thánh nhân định nghĩa cái ác khác mình bất cứ cái tư tưởng nào ngôn ngữ ngôn từ nào hành động lớn bé nào được tác động bởi tâm bất thiện thì nó gọi là ác là xấu chứ không có cần phải dựa trên những cái gọi là quy chế quy ước xã hội pháp luật đạo đức tôn giáo đạo đức gia đình no no no no, no. thánh nhân người ta chỉ dựa vào một chứng mực duy nhất đó là tâm lý à, câu nói ấy hành động ấy suy nghĩ ấy được tác động bởi tâm bất thiện thì đó là cái đáng gớm đáng tránh đáng thẹn đáng sợ còn như chúng ta đó thì cứ là cái gì đó mà nó đụng tới pháp luật cái gì đó mà nó đụng tới cái dư luận cái gì mà nó đụng tới cái xã hội đến người khác biết thì cái đó mới lớn chuyện còn cái cái gì đó mà nó nó nó không có có có có đủ để mà trở thành ra vấn đề pháp lực vấn đề dư luận vấn đề xã hội thì ok cũng sao hết thì tôi nhắc lại tùy vào cái mức độ của tính tấn niệm định tuệ tàm quý mà con đường tu học của chúng ta nó nó được nâng lên màu cao nhớ nha nhớ cái này quan trọng lắm đây là bảy cái nguồn năng lượng không phải là quan trọng mà là tối yếu có nghĩa là thiếu không được được, được gọi là bảy nguồn năng lượng này nè nhớ nha tối yếu có nghĩa là thiếu được và tôi nhắc thêm một lần nữa cái tàm quý nó có hai cách một là tàm quý từ cái nguồn bên ngoài tác động và cái nguồn thứ hai là từ cái nguồn bên trong từ cái nguồn bên ngoài là sao là do mình học đạo do mình đọc sách do mình ờ, nghe ai đó trong thiên hạ nói nhiều quá về những cái điều ấy cho nên mình biết sợ biết thẹn thì cái đó gọi là tàm quý từ ngoài đi vô có tàm quý từ ở trong đi ra là bản thân mình không chấp nhận được cái chuyện đó chính mình thấy cái đó nó bậy giàu giữa muôn người hay trong lúc đêm về một mình à, thì mình vẫn thấy cái đó là bậy này cái này khó vậy có nhiều cái chuyện có nhiều cái bất thiện nó được phủ là một lớp thiện rất là ngoạn mục rất là chỉnh chu rất là tinh tươm rất là hoàn hảo các vị cứ biết nhiều lắm quý vị nhiều lắm ví dụ như là cạo đầu mặc áo tu xét trên năm giới tám giới mười giới sai di giới thì hữu giới mình không có phạm gì hết Đúng không đầu cạo bóng lón mặc áo tu ngon lành ngày hai buổi công phu ai cần Phật pháp thì thuyết giảng người ta nghe vậy thì còn đổi gì nữa nhưng mà không ngồi lại nghĩ kỹ thôi một ngày mới tiếng hồ từ lúc ngủ từ lúc tụng kinh thuyết pháp ngồi thiền ra mình sống bằng cái thứ tâm trạng gì cái phần đó mình không để ý mình cứ để ý gì mình đã làm được gì chứ mình không có để ý rằng cái gì mình chưa làm được cái vị nghe kịp không đó mình không có chú ý cái chuyện gì mình chưa làm được mà mình cứ chú ý mình đã làm được gì thế là nhiều năm nhiều tháng mình cứ yên tâm là mình đã có được một cuộc đời tu hành cực kỳ ngon lành và hoàn hảo trong khi đó một cái người có huệ căn họ phải biết thẹn khi mà mấy mươi năm qua mình đã tu như là một robot phải biết thẹn cái đó trong cái mắt của thiên hạ nó có đầu thẹn nhưng mà đối với người có huệ căn đó là chuyện đáng thẹn đáng thẹn là vì gì là sao đáng thẹn có nghĩa là mình đã có một cái lớp áo tu quá hoàn hảo mà nội dung của mình nó tệ quá nó tệ quá kinh phật bao la mà cứ có mấy bài kinh sáng nhơn chập chiều nhơn chập rồi người ta tới người ta quy người ta lạy người ta cúng và theo năm tháng dần rồi mình trở thành những cái vị cao tăng trưởng lão mà thiên hạ cứ nghĩ rằng là đạo đức của mình đang chạm tới tầng trời thứ tám thứ chín mà trong khi đó cái đời sống tinh thần không khá hơn kiến giải phật học không khá hơn cả chiều sâu lẫn chiều rộng chỉ có tụt lùi chỉ có dậm chân tại chỗ chỉ có gà quẹn vẫn cối sậy không khá hơn tiếp ti làm hết nhưng mà mình lại thấy mình ngon lắm Đấy, đó là nói về người xuất gia và người cư sĩ là cứ một năm như vậy là là bỏ một ít thời gian hành hương cũng như là đủ rồi mình không thể thẹn Đấy. thẹn và có lòng phước thì cũng đang đang thế tu hành là đang đang thế nhưng mà lấy đó làm cái điều để mà thỏa mãn quá sớm thì đó lại là điều đáng thẹn Nên cho nên tôi nói là cái chữ tàm quý nó sâu là sâu chỗ đó, đó nó sâu ở chỗ là tùy vào cái căn cơ cái tu duy của mỗi người mà cái khiến chúng ta thẹn nó là cái gì và thẹn được bao lâu cái đó có cái vụ thẹn được bao lâu nữa có nhiều khi mình có một hai lần mình thẹn nhưng mà làm cái quen tay ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt nha cho nên bảy cái này nó được gọi là bảy cái nguồn năng lượng tâm linh nó giống như là nước như là gió như là ánh nắng mặt trời và cái nguồn thứ tư là giống như dầu hỏa ừ. nguồn thứ năm là năng lượng hạt nhân tất cả là năm nguồn à, năm nguồn nó giống như năm cái nguồn năng lượng này vậy đó ừ. không có năm nguồn năng lượng ấy thế giới này lập tức đứng yên mà thế giới nó tồn tại nhờ vào sự vận động mà bây giờ nó đứng yên thì các vị biết chuyện gì xảy ra rồi chết sạch các vị có biết không các nhà sinh vật học ấy họ nói cho mình nghe hai cái chuyện hai cái đầu dòng mà mình nghe mình nổi da gà luôn họ nói rằng là cứ tiếp tục ừ, xả cái chất thải nhà kính cứ tiếp tục đốn rừng cứ tiếp tục ừ, tan phá thiên nhiên sẽ có một lúc nào đó một hay là nhiều cái loài động vật sẽ biến mất khỏi trái đất và trong sau đó chỉ riêng loài ong thôi có một một sớm mai hồng nào đó chúng ta thức dậy chúng ta được đài báo trên toàn cầu cho hay rằng con ông cuối cùng vừa chết đêm qua chết bên bờ sông Danube thì chúng ta phải hiểu rằng vận mệnh của nhân loại đang đứng trên bờ vực thẳm khi mà con ông cuối cùng ấy đã nằm xuống sau một lần đã đến đây đã vui chơi trong cuộc đời này vì sao vậy vì chúng ta cứ mãi tung tăng tàn phá thiên nhiên chúng ta đâu có biết rằng không có con ông thì phần lớn cái nguồn nền lương thực của chúng ta ở đâu mà có lấy cái gì mà thụ phấn cho các cái giống thảo mộc không? quan trọng lắm quý vị nha cho nên chúng ta không có ngờ rằng là cái cấu tố làm nên cái đời sống một chúng sinh nó cần có hai nguồn đó là thiện và ác cái công thức để tạo nên cái thiện đó là một cộng 13 cộng 25 tạo nên cái ác là một cộng 13 cộng 14 mình thấy nó quá đơn giản nhưng chúng ta không có ngờ được rằng hôm nay những gì mà nhân loại thấy ngon thấy đẹp thấy thích thì nó đều được tạo ra từ cái công thức là một cộng 13 cộng 25 ghê chưa ghê như vậy chúng ta coi thường nó giống như coi thường con người ta coi thường con không người đó quý vị nha à, thứ hai chúng ta không hề biết rằng tất cả những gì mà tan thương đổ nát trái ngang máu lệ xót xa đòi đoạn can trường tàn nạn can trạng cái cuộc đời này đều đi ra từ cái công thức là một cộng 13 cộng 14 mà khổ tay không học giáo lý không biết cái đó mà bây giờ nó lò ra một cái nhóm cư sĩ chủ trương không học giáo lý đặc biệt là không học a tỳ đàm họ dựa vào một số cá nhân học a tỳ đàm thấy ghét họ dựa vào một số cá nhân học a thì làm thế ghét từ đó họ mới đưa ra một cái quyết định cực kỳ thông minh đó là phủ nhận nhau đi a thì đàm cũng như tôi vì một ông bác sĩ nói nặng lời tôi cho nên tôi đã thề từ đây về sau tôi không đi bác sĩ nữa tôi không đi bệnh viện nữa tôi không thèm gặp mặt y tá nữa tôi không thèm đi xét nghiệm máu không cần khám bệnh định kỳ lý do là tôi, tôi thù một ông bác sĩ nào đó ở mỹ các bị nghĩ như vậy cái bị nghĩ tôi sống được bao lâu các vị đừng có ngại theo các vị tôi sống được bao lâu một con người mà chỉ vì cái lòng thù hàng đối với một bác sĩ hay bác sĩ nào đó à, hoặc là ghét một bậy tá nào đó là thề cả đời không có đụng chạm tới thuốc men à, là uh, y sĩ bác sĩ bệnh viện nhà thuốc nữa các vị nghĩ sao có một ông tài xế taxi coi như đã làm cho tôi phiền lòng nên tôi đã thề từ đây về sau không bao giờ mà tôi đặt chân lên chiếc xe bốn bánh nào nữa các vị nghĩ có tôi có thông minh tuyệt đỉnh không tôi gọi là đỉnh cao trí tuệ có một cô Otis Le trên máy bay của nó làm làm đổ nước trên mình tôi tôi đã thề từ đây cho tới ngày tôi thành Phật không bao giờ tôi đi máy bay nữa cái bị nghĩ sao cái bị nghĩ sao các vị có biết rằng tôi rất là ghét e Thái e quê tôi biết không tôi ghét nó lắm Thái nó làm mà rồi nó sắp chỗ ngồi trời ơi mình công phu mình lựa ngồi bên ai ồ đang đi ra vô tại tôi bị thẳng mà tôi đi tiểu một tiếng tôi đi tới tám lần rồi mà nó nói ngồi vậy đụng phụ nữ nó tống tôi vô trong sát cửa sổ mà tôi bay 14 tiếng về châu Á mà nó nhét vô cửa sổ rồi nó tấn ba thằng thanh niên xăm mình lực lưỡng ngồi bên ngoài để bảo tồn cái giới lực cho tôi cái ý nghĩ ba thằng thanh niên nó lựa cái thằng nào tôi nấy lực lưỡng ngồi ở bên ngoài để giữ giới cho tôi còn tôi nó đẩy tôi vô trong cửa sổ à, cái ý nghĩ không chịu nổi tôi ghét mẹ thái quê nhưng điều đó không hề có nghĩa là đời này tôi vĩnh viễn giả biệt thái là chị nó sai nha ừ, sai tôi không thích nó nhưng mà ít ra lúc ngộ biến tùng quyền khi hữu sự tôi phải đi chứ biết sao phải đi chứ nhất là mấy người chửi tôi chửi calama khi họ có việc tôi cần gặp tôi tôi cũng bằng mọi giá tôi bay về tôi gặp bạn tôi thăm hỏi chăm sóc cả chiếc ừ, cho nên là là là là là là là, là, là. Ờ, cho nên là đây là cái cái cái cái cái, cái, cái cấu tạo cái cấu tạo nên toàn bộ thế giới vũ trụ này nó chỉ đi cái đi ra từ cái hai nguồn đó thôi nha từ hai nguồn thì vẽ thì tùy chúng ta thôi chúng ta tùy chúng ta chúng ta thấy rằng không cần học giáo lý đúng không không cần học giáo lý ok cũng được nhưng mà không học giáo lý thì mình biết gì mình tu và lỡ trên đường tu của mình lỡ ai họ muốn hỏi mình phật là gì pháp là gì ấm ớ lý do là tại vì đó mình lỡ miệng mình chửi mấy người học giáo lý mà nó tu cần học nhiều chỉ thiền thôi nhưng mà quên một chuyện rất là đơn giản anh sở hữu và anh sử dụng một chiếc xe đạp tối thiểu anh cũng phải biết sơn câm đùm liếp bê đan ghi đông bọc ga là cái gì đặng lỡ nó có chuyện anh còn xây sở nha còn cái anh chạy xe chiếc xe đạp là từ một cái phương tiện đơn giản nhất hành tinh mà anh không biết một tí ti nào về nói hết thì anh nghĩ làm sao đó là chiếc xe đạp nói chi là cái tâm linh tinh thần nó là một cái cõi vô hình vô tướng Đấy mà bây giờ anh không thèm học giáo lý là nói tôi chỉ tập trung tu thiền thì xin hỏi anh hai câu câu thứ nhất anh biết gì về anh mà anh, anh thiền thứ hai thầy nào mà dạy anh khi mà ông thầy đó ông không có anh có chắc ông thầy pháp thánh không thứ hai ông thầy đó ông đâu có thấy cái cái cái cái, cái vô hình vô tướng của anh thì ông thầy đó ông dựa vào cái gì nếu ông không có phải ông không có giáo lý thí dụ như bây giờ anh, anh, anh ông thầy đó ông thầy thuốc bắc ông chuyên ờ, là trị tật đã ha thế như mình mình bị lội tai bị trật khớp xương nữa ông lỡ ông nắng nắng nắng thấy nó trật ông ông ông, bóp, bóp, bóp, ông để ông cắt chỉnh lại nhưng mà cái tâm của mình nó có vấn đề đó mình đổ hết cho ông thầy cái vị nghĩ cái vị có tin không cái vị nghĩ là ban thông minh chụp đi ông thầy đó là ai các vị giao phó cho ông một cái mà vô hình vô tướng hay là cái vị nghĩ ông có thần thông cái vị nghĩ ông thầy đó có thần thông à làm ơn thông minh một chút ông thầy đó có thần thông hay sao mình giao hết cho đôi khi cái người có giáo lý nó lại khác phần nào của thầy là của thầy phần nào của bạn là của bạn phần nào kinh sách là kinh sách phần nào của mình là của mình phải có nhiều phần như vậy nha chỉ cần mình đổ hết cho người ta các vị nghĩ sao các vị nghĩ các vị nói với tôi các vị nói các vị nói là tôi với nó ăn tôi, tôi giao hết là nhà hàng muốn cho ăn gì nó cho các vị nghĩ con cái câu nói nó có thông minh chứ tôi nghĩ là gì không đối với tôi câu nói nó không có thông minh một là câu nói nó giả dối của một anh ba xạo hai là câu nói của một cái thằng coi như từ cái cống nó đi lên nó mới ngu vậy cái câu mà tôi không biết nấu ăn tôi giao hết cho nhà hàng sao giao được anh anh không biết nấu ăn nhưng mà thí dụ anh vô trong nhà hàng nó nấu dở ẹt mà có anh có ghé hay không là một thứ hai cái nhà hàng đó nó dở 8 món nhưng mà nó ngon ba món thì tại sao anh biết anh tránh bám cái dở mình ăn ba cái ngon ví dụ như vậy chứ anh đâu có thể nói rằng tôi hoàn tôi mới nấu ăn tôi giao hết cho nhà hàng là sai ít cho anh trong đầu anh á anh nói anh không biết nấu ăn ít cho anh phải có một tí tí kiến thức về ẩm thực chưa hết anh dốt gì thì dốt anh nói anh liếc nhìn cái dĩa ra anh biết ra đó rau, rau đó là dơ sạch à anh dốt bằng trời đi nữa anh lấy anh liếc nhìn nhìn cái nhà hàng anh không biết nhà hàng nó có vệ sinh hay không à anh dốt bằng trời nên anh nhìn cái bộ dạng của mấy cái người mà mà mà mà mà mà, mà, mà bưng bê đó anh đã biết nhà hàng nó sập dơ nhà hàng nó lịch sự hay không à mà anh, anh phán một câu là tôi không biết nấu ăn nên tôi giao hết cho nhà hàng sai trong đầu anh có rất là nhiều kiến thức về nhà hàng yeah. từ thức ăn từ trang trí nội thất từ từ cái cách cung cách phục vụ của bồi bàn bưng bê nó biết nhiều lắm nghĩa là anh không thể nào đang cái đầu của một thằng bú bình cái đầu của một thằng tâm thần một cái người lú lẫn đi vào nhà hàng được nha anh đừng có nói như vậy chuyện tu thiện y chang như vậy nè anh đừng có nói với tôi là tôi không cần học cái chuyện mà anh, anh, anh, anh, anh, anh bê cái xác anh tới nhà anh ăn còn phải có kiến thức thì nói cái cái chuyện mà anh tu tâm anh làm việc với tâm linh tinh thần của anh mà anh không cần học giáo lý mà anh, anh mạt xác anh chửi ra thì nào anh, anh quên thì nào là một trong ba tạng anh chửi tạng ra thì nào là anh chửi phật thì anh biết không mà nếu mà các vị mà đọc được chú giải của A Tỳ Đàm chú giải bộ đầu tiên trong đó có nói hai cái chuyện mà rụng rời nha tôi nói rõ tôi chưa bao giờ mà tôi dạy ông nói rằng tôi là chuyên gia A Tỳ Đàm tôi chưa bao giờ tôi dám nhận tôi là giảng sư luận sư cái gì hết tôi chưa bao giờ tôi dám nhận tôi là người biết a thì đàm cái chuyện biết được người nhưng mà trong chú giải a thì đàm bộ đầu tiên của Atasalini có nói hai cái câu mà tôi cho rằng rất là đáng để mình suy gẫm mà theo tôi nghĩ cái người viết cái câu đó chắc không đến nỗi ngu lắm đâu không không đến nỗi ngu lắm đâu ừ. không có ai ngu dù viết một câu để cho đời sau nó chửi mình hết nha cái câu đầu tiên là thế này được gọi là một pháp sư đúng nghĩa không thể mù tịch về a tỳ đàm một pháp sư đúng nghĩa không thể nào mà không biết rằng có hai cách để nói về thế giới nói qua cái cạnh hiện tượng mà nói qua cái cạnh bản chất một pháp sư thứ thiệt không lý không thể nào dốt về cái chuyện đó phải luôn luôn biết rằng thế giới này có hai cách để trình bày một là trình bày về thế giới trình bày về con đường tu học thông qua cái khía cạnh hiện tượng thứ hai là không thông qua khía cạnh bản chất thì tặng kinh và tặng luật là nói về thế giới này nói về hành trình tu chứng thông qua khía cạnh hiện tượng còn atida là nói đến thế giới này nói đến con đường tu chứng thông qua khía cạnh bản chất Đấy, đó là lý do vì đâu một cái chữ pháp sư tiếng Bali gọi là Hamakatika ừ, một người tuyên giảng đạo màu của thế tổ dứt khoát không để mù tịch về thì đà đấy cái bộ đó gọi là Attasalini uh-huh. Ừ rồi cái câu thứ hai đó tôi cho là còn lắm sinh sống hơn đó là tất cả những cái vị bồ tát có nuôi cái tâm nguyện trở thành phật tổ không thể nào có ác ý hoặc là có cái lòng coi nhẹ tại a thì đàm vì à, tại nga tỳ đàm là đặc điểm của giáo pháp chư phật và cái khả năng thuyết giảng nga tỳ đàm là đặc điểm của trí tuệ chư phật tôi nhắc lại lần nữa cho các vị bỏ bỏ cái bình xuống nha đang muốn bỏ bình xuống nha nghe kỹ nè bỏ luyện bình xuống luyện bình xuống chân đi giáo lý a thì đàm là đặc điểm cao nhất của lời dạy chư phật và trí tuệ thuyết giảng a thì đàm là cái trí tuệ đặc trưng của tất cả chư phật cho nên người muốn thành phật không thể có ác cảm ác ý đối với a tỳ đạo ghê nhiều vậy vì a tỳ đạo là con đường trình bày con đường tu chứng và trình bày về cái thế giới này qua cái cảnh bản chất còn hai cái tại kia là nói về cái cảnh hiện tượng này mà đành lòng sao em em nghĩ sao mà em chửi từ A thì đàm không còn cái gì hết và tôi đã nói rồi tôi không có ưa thái e quê nhưng mà không phải vì thái e quê mà tôi từ chối tất cả các hãng hàng không trên thế giới này đó là thật ra cái chuyện tôi ghét tại quê đó. nó còn có lý hơn là cái vị bất mãn một vài cá nhân nào đó học A thì đạt vì thái quê đó quả thật đặc trưng lên đó là nó làm phiền tôi thiệt còn cái chuyện mà mấy người học A thì đàm họ thấy ghét thì đừng gặp họ gặp họ đừng nói chuyện với họ là xong cái bị tránh họ được mà đấy tránh là được còn đậm như tôi đối với thái quê lại khác à bởi vì có những những lúc tôi cần một cái vé đi về Calama vào đúng cái khoảng cái ngày đó tôi sợ trăng xích lắm như kỳ rồi mà tôi hơi kẹt ở ở ở Singapore mà 6 tiếng đó tôi muốn khóc ròng luôn em biết không tôi ngán lắm ở nhà nó khác còn ở cái chỗ mà đi em ra đi mà ngồi ra ngồi nằm ra nằm nó cười lắm kỳ lắm thà làm dâu xứ lạ đó tôi không có đau còn mình còn chở phi trường có nhiều chỗ có chỗ nằm thì còn đỡ còn cái này trời ơi nó khổ muốn chớ luôn vậy đó. nhiều khi để tránh cái xe trăng xít tránh tránh tránh cái stop ấy. mà bắt buộc mình phải chọn cái thái quê thì trong khi cái người đó với người thì đào mấy người mà thấy ghét đó thì mình quý vị đâu có bị khổ như tôi tôi tôi nhiều khi thái quê tôi trống được nhưng mà quý vị đỡ à quý vị em thích thì cứ gặp gặp nhé đừng có nói chuyện hoặc lặng lặng lãng quẹo ở chỗ khác Đấy. mà chỉ vì ghét cái người đó nó có gì cam tâm đành lòng nhẫn tâm của gì chửi ra thì đàm nó không còn có non nước nữa đâu thôi tôi cũng đành chia buồn cùng quý vị thì chúc quý vị được tiếp tục à, sống trong cái cõi an lạc của riêng mình bây giờ là ba rưỡi rồi đó là mình học cái nay mình học về bảy cái nguồn năng lượng dạ, tôi nhắc lại bảy cái là tính tấn định định tuệ cộng với tạm quý bảy cái nguồn năng lượng và bảy nguồn này nó được chiết xuất nó extract từ cái gì ta ừ, từ 25 tâm sở tình hảo và 13 cái tâm gọi là 13 tâm sở trung hòa thì chiết xuất nghĩa là lấy cái gì cần trong đó lấy ra ví dụ trong 13 tâm sở trung hòa mình thấy trong đó có tầm nè có tứ nè à, có định nè à, có hỷ nè thì mấy cái đó là nó bản thân nó thiện mát nhưng mà vấn đề là khi nó được đặt vào ừ. ở một cái chỗ nào thì nó lập nó trở thành ra là cái nguồn năng lượng để chúng ta làm thiện hoặc làm ác ghê như vậy nha ghê như vậy nha. chỉ cần một con ốc một cái con bù lon đó thôi chỉ cần một đoạn dây điện đó thôi nha. mình cầm cái đoạn dây đồng đó mình mở ra mà mình thấy nó lại gì hết nhưng mà không thiếu nó hoặc là có nó nó sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với chiếc máy bay đang vận hành trên bầu trời và điều đó cũng có nghĩa là nó có ảnh hưởng đến cái tình mạng của mấy trăm mạng đang hội trong đó nha nhớ cái đó nó quan trọng lắm cho nên trong cái giáo lý hay địa đạo không có cái gì mà nó là nhỏ không có cái gì nó là vô nghĩa nhớ nha có gì đâu tất cả là do mình hiểu ít quá mình không có ngờ được thế giới này nó vận hành theo cái gọi là nguyên tắc duyên khởi cái này nó phải dựa vào vô số cái khác mỗi cái nó được tạo ra từ vô số nhân tố và bản thân nó lại là nhân tố cho vô số cái khác đây là câu tình chú phải nhớ nha mỗi thứ trên đời này được tạo ra bởi vô số nhân tố vô số điều kiện và bản thân nó lại tiếp tục là điều kiện là nhân tố cho vô số cái khác nó là quả của vô số nhân mà nó lại cũng là nhân cho vô số cái quả tôi nói như vậy trong trung có nghe rõ không có rõ không có hiểu điều không ta alo có vị có nghe rõ không ví dụ như bây giờ một đứa bé nó được tạo ra bởi cha bởi mẹ và rất là nhiều thứ khác chứ là phải chỉ cha mẹ không đúng không rồi à, nó được tạo ra bởi vô số điều kiện ừ, mà điều kiện gần nhất là bố mẹ ông bà gia đình tình trạng sức khỏe của dân tộc bla bla bla bla bla, bla. rồi khi đứa bé nó ra đời nó lại tiếp tục trở thành ra nhân tố để tạo ra vô vàng những sự cố sự kiện trong cuộc đời này Đấy. các vị thấy đứa bé mang tên Mao Trạch Đông đứa bé mang tên ờ, Tôn Nhật Tiên đứa bé mang tên Nasser của Ai Cập đứa bé mang tên ờ, Adolf Hitler đứa bé mang tên ờ, Donald Trump chẳng hạn thì mình thấy mỗi đứa bé cái cái ngày đầu đời của nó nó chỉ là một sperm nhỏ xíu xìu xìu ở trong bụng mẹ thôi đó là một cái fetus fetus nhỏ xíu xìu nhưng mà từ bây giờ những đứa bé đó đã để lại cho thế giới những cái ảnh hưởng những cái dư chấn những cái chấn động như thế nào các vị có thể không Đấy. cho nên vạn hữu ở đời đó từ một cái hạt bụi nhỏ xíu bay trong gió nó cũng được tạo ra bởi vô số điều kiện chứ không phải là rất nhiều rất nhiều lắm được mà nó là vô số điều kiện nè vô số điều kiện ờ, và bản thân nó lại là điều kiện là nhân tố cho vô số cái sự cố sự kiện khác mà tại vì mình thấy nó hết mình thấy nó hết thấy nó hết thấy nó hết cho nên là, là, là, là bữa nay là mình học về cái bài kinh đầu tiên là bảy cái sức mạnh nha bảy sức mạnh bảy sức mạnh bây giờ mình còn thời gian đấy mà, học nữa khổ quá cái kinh tiếp theo là kinh gì đây để rồi tiếp theo là cái kinh tài sản à, các vị đừng thấy lầm lạ là tại sao ông nó ông giảng kinh là ông giảng bằng chú giải mà sao ông nó ông nhắm mắt vậy ông đâu có đọc chú giải vậy có đọc rồi đọc rồi đọc rồi đọc rồi tôi nói các vị có nghe không các vị có nghe không các nước quá cả hỏi có nghe không á thì nó im ru cả một cái rừng người như vậy ok dạ rồi cái kinh nào mình cũng nói sâu rồi nó kỳ quá bây giờ trong trong kinh nói như vậy bây giờ bắt tôi nói cạn hơn tôi nói ngã nào hả? trong kinh họ sâu như biển bây giờ bắt tôi nói nhưng bài nào tôi cũng khoe sâu rồi nó kỳ cái bài kinh tài sản này nó sâu không có tả nổi sâu chỗ nào các vị lắng nghe bảy cái thứ tài sản đây gồm là tính thế giới văn tầm quý trí đây là bảy cái thứ gia tài của cái người mà, mà, mà có mặt ở đời này giàu là trên đường sinh tử hay là hay là kiếp chó của bị a la hán thì cả bảy cái này được gọi là bảy cái là tài sản lớn sâu sâu chỗ nào dạ thưa nó sâu chỗ này trước hết mình quay lại bài học tiểu học không quay lại bài học tiểu học trước tiểu học á tài sản là cái gì tài sản là của cải là những thứ nó những cái thứ vật chất sở thuộc ừ, của một người được gọi là tài sản đó là nói theo nghĩa nghĩa đen nhưng mà nói nghĩa bóng đó là những thứ sở thuộc dù là tinh thần hay vật chất nhưng mà nó những thứ sở thuộc của một người đây mà cái tác dụng của tài sản nó làm cái gì hiểu được cái đó mới thấy nó sâu tác dụng tài sản đây là cái gì để nó bảo đảm đời sống của một người hoặc là nhiều người trong một gia đình trong một cái dòng tộc trong một cái đoàn thể trong một cái tổ chức từ một cá nhân cho đến một đám đông thì được gọi là tài sản đúng không đó là định nghĩa mà tôi nghĩ rằng là gọn nhất là điều kiện vật chất mà đủ để đảm bảo ừ, ừ, đời sống cho mọi người nhưng mà dĩ nhiên có người tài sản ít tài sản nhiều tài sản nhiều thì mới đủ để mà đảm bảo còn tài sản ít quá thì nó chỉ bảo đảm được một tí ti là nó thí dụ như bây giờ mình sống tại Mỹ mà một ngày trong túi mình chỉ có 1 đô la thôi thì nó bảo đảm được cái gì cũng có bảo đảm chứ bảo đảm được một chút gì đó một uh, ly nước hay là một uh, viên kẹo thí dụ nó cũng bảo đảm được chút còn người ta có nhiều hơn thì cái mức đảm bảo nó nhiều hơn à, mà tôi nói sâu là, là sao sâu là thế này bây giờ qua cái định nghĩa nó cao hơn một chút về tài sản tài sản chỉ nên gọi nên xem là tài sản khi nó có một cái đóng góp nhất định nào đó trong cái đời sống của chúng ta thì nó mới gọi là tài sản còn nếu mà mình sở hữu một thứ mà nó không có khả năng đóng góp ít nhiều gì cho cái đời sống của chúng ta hết thì cái đó theo tôi tuyệt đối không đáng gọi là tài sản các vị có cãi tới chết tôi vẫn cãi nha mình sẽ hưởng một thứ mà nó không có khả năng đóng góp một tí tí gì cho đời sống của mình hết thì cái đó không đáng gọi là tài sản Này, thí dụ như một viên sỏi trên tay của mình nó không đáng được gọi là tài sản bởi vì nó có đủ để làm để thay đổi cuộc đời của mình theo cái hướng tích cực phải không hướng tích cực ấy, ừ, thay đổi hướng tích cực đó một viên sỏi nó vẫn là một một cục đất sét thì nó đủ để mà nó thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực để mình được tốt hơn không được nhớ nha ừ. cho nên cái tài sản này nó, nó phải là những cái giá trị nào đó ở trong bài kinh này đó phải hiểu theo kinh này tài sản là những cái giá trị nào đó mà nó đủ để khiến cho cái đời sống của chúng ta được tốt hơn thì ta được gọi là tài sản người không biết đạo họ thấy đời sống vật chất là tất cả nên họ đã không ngần ngại gọi những cái thứ vật chất nào mà có khả năng khiến họ ờ, được tốt hơn ờ, thì họ gọi nó là tài sản không người có học một chút thì họ nói rằng là cái quan hệ xã hội trình độ chuyên môn nó cũng là một thứ tài sản khác đúng không à, người mà người không biết chữ nghĩa gì hết thì cái gì một thứ vật chất nào có thể đóng góp cho cái đời sống của họ đó số vật chất thì gọi đó là, là tài sản người có học một chút thì họ thấy rằng cái quan hệ xã hội uy tín xã hội kiến thức chuyên môn trong một ngành nghề lĩnh vực nào đó nó cũng gọi là tài sản nhưng mà ở cái cảnh giới cao nhất chính là cảnh giới của Phật pháp Đức Phật ngài thấy tất cả ngài thấy rằng có bảy cái nguồn ừ, sức mạnh bảy cái nguồn năng lượng mà từ đó nó tạo ra tất cả các thứ tài sản của nhóm 1 và nhóm 2 tôi nhắc lại nhóm 1 là chỉ tài sản dừng lại ở cái nghĩa vật chất nhóm 2 là tài sản nâng lên một cái tầm mới đó là bao gồm một số ừ, thứ thuộc tinh thần như ờ, uy tín này tình cảm là quan hệ xã hội hay là kiến thức chuyên môn à, nhưng mà đến Phật pháp thì cái chữ tài sản lại được giải thích sâu và rộng hơn đó là Đức Phật ngài dạy rằng là toàn bộ những gì mà có thể ảnh hưởng đến à, đời sống hiện tại và kiếp sau của mình à, ảnh hưởng đến con đường sanh tử và giải thoát của mình thì tất cả những cái đó đều được gọi là tài sản đấy đó là chuyện thứ nhất Dạ, và ngài có nói rõ thế này tất cả mở cái bài kinh sao ngài mới nói ngài nói ở bài kinh sao và ở hai bài kinh trước mà mình đã học không? tôi lấy hai bài kinh trước cộng với một bài kinh sắp học tôi gom ba bài đó lại tôi giảng bài này ở hai bài kinh trước mình học rồi học rồi học bên bên tăng chi học rồi mà tại cái lớp mà nó, nó có cái người học thì bỏ đi mà người mới tới không có nghe cho nên nó thấy lạ hoài có hai bài bên tương ưng nó còn giải thế này này các tỳ kheo cái gì không phải của các ngươi các ngươi phải buông nó đi khi buông đi cái không phải của mình thì các ngươi được an lạc cái gì không phải là của các ngươi này các tỳ kheo đó là sắc thọ tưởng hành thức buông đi có nghĩa là gì buông đi có nghĩa là đừng tiếp tục ôm ấp nó nữa thì gọi là đừng có cầm nắm nó nữa thì được gọi là buông à, buông nghĩa là đừng có à, coi nó là quan trọng đừng có vì nó để mà tham thích hay là ghét sợ nữa à, buông được nó là cái người an lạc cái gì không phải của mình phải buông nó đi thì cái người sẽ an lạc ừ. đừng có tiếp tục sở hữu những thứ chỉ làm khổ mình đó là hai bài kinh còn cái bài sắp học á để phần giải thế này nếu phải sở hữu một cái gì thì đừng có sở hữu những thứ mà có thể dễ dàng bị tước đoạt từ các nguồn ngoại lực tôi không biết tôi nói tiếng việt bà con có nghe kịp hay không tôi nhận tự nhận là dường như dạo này tôi đã nói chậm rất nhiều sau những ngày tháng mà coi như là trồng ờ, cây trên núi ờ, tôi nói chậm nhiều lắm rồi bà con có nghe không nếu phải sở hữu một cái gì đó trong đời thì nhớ tránh sở hữu những thứ mà có thể bị tước đoạt bởi các nguồn ngoại lực ngoại lực là gì ta ngoại lực có nghĩa là sức mạnh từ bên ngoài ví dụ như là thiên tai nhân họa như lửa cháy lũ lụt rồi uh, trộm cướp hay chính quyền vua chúa nói chung là những nguồn ngoại lực có thể tước đi cái tài sản đó thì thì nói là nếu phải sở hữu phải sở hữu cái gì mà nó không có dễ dàng bị ngoại lực tước đi thì đó là bảy thứ tài sản gồm có tính tấn tính thế giới văn tàm uy trí tính nghĩa là chánh tính niềm tin trên cơ sở trí tuệ tính thí thí có nghĩa là cái khả năng mở tay ra sâu lắm bài kinh này sâu lắm tôi nhắc lại được gọi là tài sản là mình phải hiểu là cái gì mà nó khả dĩ khiến cho cái đời sống mình được tốt hơn thì cái đó mới gọi là tài sản điều thứ hai cái tài sản tốt nhất của đạo Phật là phải là thứ tài sản không bị dễ dàng không dễ dàng bị các cái nguồn ngoại lực tước đoạt và cái thứ ba cái tài sản nào mà nó giúp cho mình được cái vui tuyệt đối chứ còn cái vui tương đối thì nó không có kệ chay tôi nói thẳng luôn mình thấy nó hai có hai cái món ăn một món ăn chơi và món ăn thiệt à, món ăn chơi ví dụ như là một cái gói bắp à, hay là một uh, miếng bánh ngọt thì đó gọi là miếng ăn gọi là món ăn chơi còn món ăn thiệt đó là một cái dĩa mì một tô phở một cái tô cơm thì cái đó mới là ăn, ăn, ăn thiệt nha ăn để mình tới cầm cự nguyên ngày thì ở đây cũng vậy cái đời sống của mình cái an lạc có hai nguồn an lạc một đó là cái an này cái thứ an lạc cái thứ hạnh phúc là để ăn chơi thế giới được làm trời làm người được giàu sang gì cả đó để có cho vui vậy nhưng mà nó không có ai trên đời này mà sống được bằng các món ăn chơi hết á mà ta chỉ sống bằng các món ăn thiệt thì người lào người thái thái y sản thì họ sống bằng cơm nếp người việt nam ăn cơm tẻ Đấy. âu mỹ này ăn bánh mì không đại như vậy chứ còn mà, mà, mà mà mà mà, mà gọi là những món ăn chơi thì không thể thế được cái đồ ăn thiệt này cũng vậy cái tài sản đó, tài sản mà theo thế gian họ hiểu là cái thứ tài sản toàn là đồ ăn chơi không à, đến cho kiếp này thôi à, à, mà đã vậy nó dễ dàng bị tước đoạt bởi các cái nguồn ngoại lực riêng cái tài sản mà trong định nghĩa của Đức Phật ấy là cái gì mà nó đem lại cho mình nó bảo đảm cho mình được ba cái tiêu chí sau đây thì mới được gọi là tài sản một là nó tạo ra tất chắc phải ai ghi dùm tôi cái tài sản mà theo định nghĩa đức phật nó phải hội đủ ba cái tiêu chí sau đây một là nó có khả năng tạo ra tất cả những cái nhu cầu lớn bé của vạn loại chúng sinh nó phải có khả năng cung ứng mọi nhu cầu đáp ứng đáp ứng mọi nhu cầu cho vạn vạn chữ vạn chứ lớn vạn loại chúng sinh bởi vì tiền á, nó không có khả năng đó tiền không có khả năng mà mà đáp ứng gọi là nhu cầu cho vạn loại chúng sinh mà riêng cái cái cái cái, cái công đức mà do bảy cái này đem lại nó chỉ đủ nó đủ nó đủ sức để đáp ứng uh, nhu cầu cho vạn loại chúng sinh có nghĩa là dầu còn làm con chó con mèo mà nó có phước nó kiếp trước mà nó có mà tu bảy cái này nè kiếp sau thì làm con chó con mèo cũng ngon hơn con chó con mèo khác dễ sợ như vậy dễ sợ như vậy và người mà có bảy cái này mà nhiều á dầu có bị đọa đi ngục thì chỉ là giai đoạn tạm thời và khi mà họ trồi lên được rồi là họ tiếp tục ngon lành còn cái người mà không có bảy cái tài sản này nè sau khi mà mãn hạn ở dưới địa ngục xong mà lên là, là coi như là tiếp tục chung xuống trở lại bởi vì không có con đường để đi ghê như vậy ghê như vậy nha chúng ta phải trở lại chuyện đời một chút có những người ra tù rồi đó là về villa sống rồi trở thành đại gia tiếp tục còn có người ra tù rồi đó đi làm thuê làm mướn mà người ta ngại người ta chạy mặt luôn các vị có biết chuyện đó không có trong lớp mình có ai biết chuyện đó không ta có người ra tù cái là về thẳng ờ, villa rồi làm đại gia luôn đấy còn có người thì ra tù xong rồi đi làm thuê làm mướn mà khó khăn lắm tại vì bao nhiêu năm ở tù á bệnh rồi già rồi thêm thiếu thông tin rồi tụi lớp nói chung là trong tù ra nó lưng lưng ngơ lắm nó ngoài hành tinh lắm đấy nó, nó cũng chúa nó âm lịch lắm rồi ra lên ngôi lên ngôi là mặc cảm rồi tự ti rồi bị cuộc đời nó này đó trù dập dữ lắm có người ra tù phát là bay thẳng về villa là ở đó là vợ đẹp con ngoan gia tài sự sản đang chờ đón cho nên là cái cái tiêu chí đầu tiên của cái chữ tài sản là đạo Phật có nghĩa là phải có khả năng Dạ, đáp ứng nhu cầu cho vạn loại chúng sinh có nghĩa là dù anh làm chó làm mèo anh làm nhân viên, cổ dục hay là anh muốn đặt thiền về phạm thiên hay là anh muốn cầu đạo giải thoát thì bảy cái này đủ sức để mà đáp ứng rồi cái thứ nhất là phải đáp ứng được cái nhu cầu vạn loại chúng sinh cho nó không có bị hạn chế như những thứ tài sản thứ hai cái thứ hai là những thứ tài sản mà được Đức Phật gọi là tài sản nó phải có được tiêu chí hai nghĩa là không bị tước đoạt bởi các cái nguồn ngoại lực đó à, có bị tác động ví dụ như là mình có bảy cái này rồi đó, thì không có cách nào có ai mà cưỡng của mình được hết không có quả hoạn lục lội thiên tai chiến tranh nhân quả nào giật đi của mình hết các vị biết mà trong cái thời Pol Pot mà nó tàn sát ở Campuchia vẫn có những người Campuchia phe phẫn trên đất miên trong cái thời kỳ mà có như 20 năm nội chiến đấy từ lúc 64 cho từ lúc ờ, không có 10 năm 64 cho tới 75 là cái thời gian mà coi như Việt Nam chìm trong khối lửa mịt mù thì vẫn có biết bao nhiêu người ăn nên làm ra ờ, sôi thịt sung sướng tại miền Nam lẫn miền Bắc lúc đó là bao nhiêu lớp trai miền Bắc Hà Nội giả biệt cái miền Bắc để đi vào Trường Sơn đi b thì vẫn có những người vào thời điểm đó họ vẫn được cử đi học tập lao động ngon lành an toàn sung sướng ở Nga ở Đông Đức ở Tiệp Khắc Ba Lan Hungary lắp lắp lắp là thậm chí vào thời điểm rực lửa đó và ở miền Bắc vẫn có những người được cử đi Nhật làm đại sứ như thường nha đại khái mình thấy rõ ràng coi như là không ai đoạt được cái của mình để mình có phước thì coi như như ở Bắc Triều Tiên ngay bây giờ mình nói nó là bị cấm cửa cấm vận vậy thật ra hiện giờ vẫn có những người Bắc Triều Tiên họ vẫn có xe xịn họ đi họ vẫn mỗi tuần họ vẫn đi xin họ vẫn karaoke họ vẫn nhảy đầm họ vẫn uống rượu ngoài họ vẫn là ăn thành phần là tinh hoa của Bắc Triều Tiên tôi nói như vậy không có phải là tôi kêu gọi tôi tán thán cái chuyện mà tham nhũng cái vụ mà độc tài tôi mới nói nha tôi chỉ cắt có một khúc thôi tôi muốn nói là đã có công đức thì đi đâu cũng làm cha người ta hết cho nên cái tiêu cái chữ cái phước ba cái chữ tài sản ở trong đạo Phật phải đáp ứng được ba tiêu chí tiêu chí một là nó đáp ứng được mọi nhu cầu của vạn loại chúng sinh cái tiêu chí hai là nó không có thể bị cướp đoạt sang đoạt bởi các nguồn ngoại lực Đấy và cái tiêu chí ba tiêu chí ba đó là nó không giới hạn trong cõi sinh tử mà nó có thể là nó nó vừa là là dầu hỏa để nó đưa ta tung tăng dung rủi trên những con đường trên trái đất mà nó còn là helium để mình đưa ta rời quỹ đạo để đi vào vũ trụ vào những hành trình miên viễn xa xôi lại vừa là xăng nhớt mà vừa là helium Đấy. các vị có hiểu không ta Đấy. thì ở đây cái là tiêu chí công đức tiêu chí công đức tiêu chí công đức tiêu chí để gọi một cái, cái để gọi là tài sản trong đạo Phật ấy nó gồm cái ba cái đó một là đáp ứng mỗi nhu cầu cho vạn loại hai là không dễ dàng bị tước đoạt bởi các nguồn ngoại lực ba là nó và phải nó phải có bảo đảm được cả cái con đường luân hồi lẫn con đường giải thoát Đức Phật không có tán thán cái cái chuyện mà sung sướng trong cõi sanh tử mà ngày luôn luôn nhấn mạnh cái chuyện chấm dứt sanh tử và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà rung rung này cứ quên hoài một là ngày chưa biết đạo ta chỉ sống chạy theo cái mình thích trốn lánh cái ghét trốn cái ghét mà chạy theo cái thích trốn khổ tìm vui chị trốn khổ tìm vui trốn cái ghét mình mình đi tìm cái thích đó là bước một bước hai biết Phật pháp rồi thì cái mà chúng ta theo đuổi không phải là cái thích không phải là cái không phải là trốn khổ tìm vui không có phải là trốn cái mình ghét mình theo cái mình thích nữa mà lúc bây giờ mình hành thiện lắm nè đó, đó là bước hai chúng sanh viên làm ba cấp cấp một là chỉ chạy theo cái mình thích không và trốn né cái mình ghét nhưng mà lên tới bước hai đó là cái thích cái ghét không quan trọng quan trọng là thiện lẽ làm lành lãnh dữ không thích ghét không quan trọng nhưng mà tới cái bước ba mới ghê cái bước ba là khi mà có chư Phật ra đời các ngày dạy cho mình thấy bước một cái kiểu một là kiểu mà chạy theo cái thích thì cái đó là quá xúc giật rồi mình bỏ đi nhưng mà cái thứ hai là ngài nói rằng là khi mà mình còn ờ, làm còn quan tâm đến chuyện làm lành lãnh dữ là bởi vì mình cũng còn mình chỉ mới cao hơn cái thằng số 1 thôi số 1 mới chạy theo cái nó thích không kể thì nhé còn mình khá hơn chút là mình làm lành lánh dữ để mê này mình có được cái mình thích và mình tránh được cái mình ghét nhưng mà tưởng sao cái bước đường tiếp theo mình với cái thằng số 1 giống nhau cho nên, nên ở cái bước ba đó khi mình chuyên Phật ra đời đó các ngài dạy cho mình biết cái này nhân lành cỡ nào cũng là nhân sanh tử mà nhân khổ cỡ nào cũng là nhân sanh tử có một cái gì nhân là nó đưa mình sanh tử ở một cái điều kiện mát mẻ vui vẻ còn cái nhân khổ nhân xấu nó đưa mình lưng sanh tử ở một cái điều kiện là, uh, khó thở chỉ vậy thôi à. mà nhân lành đó, nó là điều nó, nó là con đường nó dẫn mình đi chỗ con lành và cái quả lành nó là nó được tạo ra từ cái nhân lành và cái quả xấu quả dữ nó đi ra từ cái nhân ác như vậy ở cái bước một là đi theo cái mình thích trốn cái mình ghét bước hai là làm lành lắm dữ bước ba là quan sát biết rõ đây là nhân thiện đây là nhân ác đây là quả thiện đây là quả để kết thúc không còn thiện ác buồn vui nữa không ở bước một thì sống theo buồn vui bước hai là sống theo quan tâm đến cái thiện ác bước ba là không còn thiện ác buồn vui Đấy. thì phải hiểu rốt ráo như vậy mình mới thấy Đức Phật kêu mình có những lúc này ngài có nói đến cái, cái nói đến cái cái khái niệm tài sản nhưng cái tài sản của ngài không hề có ngụ ý là kêu mình ôm ấp chấp giữ cái gì hết mà ngày dạy mình có tài sản để mà đi vượt biên khổ quá ngày kia mình ráng làm đi con làm có tiền để đi vượt biên trong khi mình là là làm có tiền để làm chi để cưới một con vợ quê khét nắng hôi phèn đời đời ấp mặt ở ngoài ruộng bán lưng cho trời ừ, đó, ý mình chỉ mình nói không không được con không thể nào như vậy con phải làm để có tiền mà tiền để phải để con sống cho đất nước này mà để con vượt biên để con định cư mà con đi bằng máy ba chứ con phải đi bằng cái xe đông lạnh mà nhát 39 thằng trong một chiếc nó chết thảm lắm nha con phải làm sao để con có thể đi ở một xứ khác ở đây cũng vậy con làm công đức con phải vung bồi con phải có tài sản mà tài sản nó không phải là để con tiếp tục ở lại đây nữa mà con để con ra đi mà ra đi một cách ngoạn một như nhiều lần chúng tôi đã nói đi bằng thuyền thì ta gọi là thuyền thuyền nhân mà đi bằng máy bay ta gọi là phi phi nhân rồi chúc các vị một ngày vui và ngày mai chúng ta lại gặp nhau